ta ra ta ta ra ta ta ta ra ta ta ra ta ta ta một nụ hôn ấm nồng và một vòng tay kiếm tìm ngọt ngào trong đêm Ê. oh shit Mm-hmm tận cùng của nỗi nhớ Karatamichima 음. 안녕하세요. Alo. Xin chào mọi người nha. Chào Kỳ Nguyễn, chào Nguyễn Anh Tuấn, chào Nam NG, Nguyễn Nam à, chắc là Nguyễn Nam nhờ. <clears throat> và một vọng tai kiếm tìm ngọt ngào trong đêm yeah một nụ hôn ấm nồng <clears throat> trượt đại học rồi <laughs> giờ lấy chồng thui à lấy anh không naki lấy anh á <laughs> nói chứ naki ờ, trượt đại học à naki học giỏi chăm học như thế mà lại trượt à đi điêu lắm bà naki này học giỏi lắm hello trần thế anh nhá hello anh vd mid naki mai ngọc anh nha nữa nữa nữa người ta đặt cái tên rõ ràng như vậy vdt mid chèo à? ngọc anh nào á hello gia bảo hello hai mươi anh em chúc hai mươi anh em một buổi chiều thứ bảy vui vẻ <clears throat> buổi chiều vui vậy à <clears throat> và một vòng tay kiếm tìm mình đã bị nghiện kim long á anh em ạ kim long với thượng long á kiểu không biết là có đánh top cao được không nhưng cơ bản là chơi hai bài đấy kiểu nó for phân khá là nhiều mặc dù là hôm nay mình à, có một trận có thể top một để tính ra là sáng giờ nhá đây nhá để mình gọi là liệt kê những cái mà sáng nay sáng giờ mình đánh nè em tú cảm ơn anh tô <laughs> cảm ơn anh tô nhiều nhá em tú lười à không luôn anh tô không không không không không anh tô nói thế oan cho em tú quá hôm qua em tú đi đi đi ăn về các thứ thành ra là không like nên là bây giờ với like thì anh tô đây nhá nốt hôm nay với ngày mai thôi qua tuần em tú sẽ chăm chỉ lại cho anh tô xem nói thì nói chứ cảm ơn anh tô nhá nhưng mà qua tuần em tú sẽ chăm chỉ tại vì hôm nay thì uh, tối nay có một cuộc uh, họp bên team tg nữa hình ra là em tú cũng đi còn ngày mai là ăn mừng chức vô địch của gf 44 hello phương anh hello văn đắc nên là qua tuần đi qua tuần thì em tú sẽ gọi là chăm chỉ hơn vừa vào xem thấy luôn cái còng à lịch sử đấu à lịch sử đấu á nhưng mà tính ra sáng nay sáng giờ nếu mà mình đánh gọi là nghiêm túc ấy thì toàn là vào top ấy chẳng qua là có một trận thì mình à, cơ bản là mình đánh đích phụ ấy thành ra là mình cũng không quan trọng điểm số lắm sáng nay thì mình có gặp anh à, steel trên live thì mình có ff nhường cho anh steel để đánh vào top nên là đánh nick phụ thì mình cũng không quan trọng lắm anh em ạ nếu mà ví dụ đánh nick chính ấy thì mình có thể là suy nghĩ lại tại vì cơ bản nếu mà đánh nick chính thì mình cũng cần điểm để chơi hạt các thứ ấy thì à, thì có thể là không ff nhưng mà đánh nick phụ thì thôi anh em ơi cơ bản là nick phụ thì nó cũng không không không để làm gì á kiểu uh, mình nghĩ là điểm chung chung ss gặp được mọi người là ok rồi cái cung này không ai lấy hả cái cung này mà không ai tranh cái cung này mà bị ế hả hello đỗ trí hello văn hùng hello huy phong đỗ phụ hồ university à không naki ờ, đỗ trường người mẫu ảnh á ông này lười lắm anh em ân phần lâu dần dần thì không anh tô không qua tuần chắc chắn luôn hứa nhưng mà phải qua tuần đã nhanh tô tại vì uh, tối nay thì ông tú đi đi đi ọp một chút xong rồi ngày mai thì nói chung là ăn mừng uh, ăn mừng cái giải vừa rồi ấy thì ờ, nói chung là chưa chưa có tiền về thành ra là ngày mai mùng mười mới có mới có tiền về thì ngày mai mới đi ăn được nên là cho tú xin gọi là lười hai ngày nữa thôi được chưa đúng hai ngày nữa tuần sau sẽ chăm chỉ một ngày ba k tối nay sủi tiếp nè <laughs> qua tháng luôn không anh à <laughs> khó qua tháng là ông tú bị đuổi việc á nguyễn long này tính ra là chơi được nhá từ từ nhá sao tiếng vêm có vẻ hơi nhỏ nhỏ nhở anh em nghe tiếng vêm nó cứ bị nhỏ nhỏ không mình không nghe thấy gì cả mời khum khum uống sầu à khó đâu phương anh ơi anh tú có uống được đâu anh tú uống rau dưa vài ly ấy Ê, tính ra là hôm qua nhá mấy cái ông gọi là người ủng hộ anh xì lai nha bạn toàn là hai ca mấy mà uống rượu như rồng như hổ ấy ờ mấy ông này có biết mấy cái ông này có thực sự là con người không vậy uống rượu gì mà uống kiểu chả say nha bạn chả có một cái dấu hiệu gì gọi là say luôn á ê, ê ê ê cái này nhá cái này nhá bây giờ mình chỉ một là chơi thượng long hai là chơi kim long thôi tại vì mình nghĩ là chín trăm điểm là mình đi phát được rồi không cần phải nhiều điểm quá anh em ạ nhiều điểm quá để làm gì đúng không nhiều điểm quá để làm gì quan trọng là cái trình hay hứa lắm mà qua tháng à quên nhầm qua tuần qua tuần ông này còn hứa cuối tuần trên linh cho anh tôn chứ chán chưa ờ, nhưng mà, nhưng mà ví dụ ngày mai thì uh, ban ngày vẫn được mà anh tô chỉ có buổi tối thì em mới đi thôi thành ra là ban ngày ngày mai á hẹn anh tô ban ngày ngày mai cái từ từ nhá chắc là mình mua hai con này đi anh em ạ new new gia cố hàng thủ nhỏ và có võ lò rèn thần thoại à nhỏ và có võ thì lại đánh va rớt mà bây giờ đánh va rớt thì nó lại gì gì quá anh em nhở nhưng mà thôi chắc là đánh va rớt á ui từ nhá có nên đánh va rớt không ta có nên đánh va rớt không tại vì form bài này của mình đép khá là ngon á thôi chắc là mình không đánh va rớt đâu đánh va rớt nhiều nó bị kiểu bị ngấy anh em ạ thành ra là thôi nhá mình sẽ úp cấp như vậy rau này win thì mình bán con này đi mình mua lại con này là đẹp hợp lý chưa một pha tính toán gọi là hợp lý chưa uhm, một cái thú tượng không anh em không mình nghĩ là một cái giáp lửa thì sẽ là đẹp hơn đấy thành ra là cứ từ từ anh em ạ bình tĩnh đi rau dưa tí đi đánh tà tà tí đi hello khang trần hello đạt nguyễn xuân <clears throat> em tú làm trận đề ra mãn nhãn nào ở đây nhá đi ra luôn nhá lên cho anh em một bài đi ra luôn nếu mà là đánh ranh gọi là để cày điểm ấy thì ra vừa rồi mình sẽ đánh va varus tại vì mình có lõi nhỏ có võ nè xong rồi mình có ba thượng long sớm mảnh đồ cũng ok nên thành ra là mình đánh đánh đánh va varus luôn cũng được nhưng mà thôi tại vì uh, mình nghĩ là đánh nó cũng uh, kiểu lên đây mục đích gọi là for phân là chính á tại vì mình nghĩ là để mà gọi là leo ranh á thì mình leo lúc nào cũng phải ý không phải leo top top một top hai server nhưng mà ý là leo tầm khoảng độ ờ, một k đến k năm thì mình leo lúc nào cũng được nhưng mà thôi anh em ơi lên đây mình muốn kiểu thứ nhất là muốn mọi người đầu tiên xem nó một cái gì đó gọi là giải trí thứ hai là nó kiểu uh, tương tác với nhau là được rồi anh em ạ trai hát nhiều làm gì đúng không xuống làm gì rồi lại phải lên đấy thành ra là thôi nhưng mà đao này thua không mua được con này thì hơi cá buồn nhá ừ. mình cứ nghĩ là bài mình tập này vô địch rồi cơ ờ mà không yếu xìu á yếu á yếu á yếu á em uống nước ngọt này em uống bia như cái máy mà cứ nước ngọt thôi đi biển đây ba anh tú tệ à thích vậy chúc em đi biển vui đi biển đây à tính ra là lâu lắm rồi chưa đi biển đấy chứ tại vì từ lúc ra hà nội thì em tú chưa đi trong nam thì ngày xưa em tú hay đi nhưng mà em tú hay đi biển vũng tàu á thành ra nó cũng bình thường nếu mà đi biển trong nam thì mình nghĩ là đi nha trang là thích nhất tại vì nha trang thứ nhất là trong sạch thứ hai là kiểu ăn hải sản cũng khá là ngon á nên mình nghĩ là nếu anh em nào à không thật ra là anh em ở trong nam sẽ tự biết là đến đến nha trang thôi còn ngoài đây thì mình không biết đấy anh tú dạo này xa đọa rồi à có <laughs> đâu ông em tú đi nhá bị mấy cái ông hai k <laughs> mời rượu cho chết cơm uống thì không được mời mời mời khó chịu lò rèn đê à không em tú nhỏ mà có võ đấy nhưng mà thôi đánh va rớt à thấy thật đấy là khó đâu khánh lên anh tú có đánh va rớt đâu anh tú có đánh va rớt đâu anh tú cũng phải là một người gọi là cần điểm <laughs> không thật ra điểm thì vẫn cần nhá nhưng mà ý là không không phải là đặt lên hàng đầu á thành ra là thôi đánh mấy cái bài gọi là mới mới một tí cáp ui cáp rồi đánh tay được được con nữa thì đẹp lu hai à vt lu hai à rai nè à, nhưng mà chắc là rau này mình sẽ tích tiền nhá ê kim long nha kim long nha nếu mà kim long thì mình sẽ không tích tiền mình sẽ úp cấp một cái để rau sau ra cho mình một là con rồng vàng hai là một con rồng xanh ba là một con rồng tím ba con rồng mình đều xài được nhá bây giờ mình sẽ nhặt mảnh đồ gì đây chắc là giáp lửa trước anh em nhở cho dễ đép còn không thì mình nhặt kiếm nhá kiếm xẻng hợp lý hơn em chè rồi đấy à em tú có hợp lý đâu em tú em tú gà <clears throat> nhà trang xin chào vt à. hello đặng ngọc phi nhá chắc là hôm nào vt phải ra <laughs> nhà ngọc phi chơi cái thăm nhà cái <clears throat> nói chưa nha trang nhiều cái hay anh em ạ không phải hay nha trang nhiều cái đẹp đấy mình thấy nhiều cảnh đẹp còn à, nếu mà bảo hay à hay à hay à ơ thật ra nha trang cũng nhiều cái hay nhở nha trang mình lại có cái vinpearl á kiểu đi chơi uh, ban ngày cũng được mà chiều thì lại có hồ bơi xong rồi tối thì lại đi uh, không thật ra là tối hình như ngày xưa mình nhớ là đi vinpearl lúc mà mình tầm uh, cấp hai á đi vinpearl hồi đấy là tầm chín giờ đóng cửa rồi nên thành ra là tối ở đấy thì cũng bình thường nhưng mà vui nhất chắc là buổi chiều anh em ạ mình nhớ là vinpearl có một cái hồ à, hồ bơi xong rồi có cái cầu trượt á có một loại cầu trượt kiểu cao tầm 18 đến hai mấy mét thì phải ui trông cao trông có sợ anh em ạ trông có sợ thực sự ạ anh tú non à anh tú non à anh tú có làm content giải cứu em chè không ha tối nay em tú cho em chè mượn nick đây mọi người <laughs> chẳng lẽ bây giờ chè bảo mượn mình lại không cho ê phải lấy con silat này à, quên à, olap này á cho vt xin olap với nhà này chắc là không lấy đâu hai hai hai vt là cái giáp lửa đẹp trước nhá fan cứng vt phải không vậy quang chị minh cảm ơn quang chị minh si fan đang hot em tú ơi à nói chung là si fan mình thấy nó là một bài kiểu dễ vào top á với cả nó dễ chơi với cả nó không có kén đồ mình nghĩ là đồ tối thiểu của nó chỉ cần là một cái huyết kiếm và một cái quyền năng ấy. đấy còn đồ còn lại anh em có thể vui tùy tình huống còn không thì thật ra là con đấy mình nghĩ là nhiều đồ lắm miễn sao nó có hồi phục là được nhá đấy zone à bây giờ mình lắp ráp lửa thì nó lại mạnh quá anh em nhở nhưng mà chắc là mình sẽ đép á để xem gặp bài nào vậy nhá con này chắc chắn là bỏ này cho con này vào đi đấy hay là bắt zone lại anh em nhở zone nếu mà zone thì lại bỏ cái này đi à zone thì lại bỏ bọn này đi à thôi chắc là bỏ đi tại vì trận trước mình vừa đánh một trận kim long rồi thành ra trận này mình nghĩ là nó sẽ không ra cho mình nữa đâu đúng không hello văn long hello long gk hello ông trùm uống rượu Ui hôm qua cái ông long gì cây nó uống rượu hơi bị kinh nhưng mà mỗi tội là lúc <laughs> sau thì kiểu bị à, ra hết đấy uống nhiều uống nhiều chúng tôi à nhưng mà được cái là hôm qua mình thấy mấy anh em bên người của anh ấy kiểu khá là nhiệt tình đấy thì mình nghĩ là vui ấy thì cần những người nhiệt tình như vậy khó anh cảnh nhưng mà anh cảnh nói chung là nói thì hơi nhiều nhưng mà ý là nhiệt tình với cả mình thấy khá là vui nên thực ra là không sao đấy cảnh siêu nhiệt tình luôn đấy chứ hello tù quát gà hello nghĩa hoàng hello hiền nguyễn anh, anh tú xấu dai à nói chung là hơi xấu dai thật tại vì mới tắm xong ấy tóc nó chưa gọi là chỉn chu lắm thành ra là hơi xấu nó chưa có một cái gì đó nhưng mà <laughs> ờ có gì đâu mà cứ ha ha ha ha nhở từ nhá mình có hai con zone d à mọi người hai con zone d và hai con này à theo mọi người thì nên bắt con gì vào giữ lại con gì nhở mình nghĩ là đang thua rồi thành ra là mình muốn ờ, mình muốn lưu năm á thành ra là chắc là mình sẽ bỏ tướng ra ừ, thật ra là ba nhà đều mạnh em ạ nên bỏ ra khó là khó là ghê à, quá là ghê á ơ mình cho con này vào mà nhở cuối cùng lại không cho vào à ồ zone à zone gì đây nguyễn long này à mình đang tính đánh một là Sifian hai đánh à, Huyễn Long thì bây giờ Omonsen và Ozone nó hơi tốn tiền mình nghĩ là nên bỏ Zone này trước đi tại vì tí nữa Zone thì mình nghĩ là chỉ cần hai sao là được đấy thành ra là không phải bắt sớm đâu được chưa có cần quát trinh cho một game không mà cần nhiều game luôn đấy là một game á hợp lý quá anh em ơi lu năm nhá lu năm vẫn là vẫn vẫn còn rất là nhiều máu này à, hợp lý chưa Stephen mạnh nhẽn đang rất là hot em tú ơi à cvn thì cũng được nói chung là ra con rồng gì thì mình chơi con rồng đấy nhá rồng gì cũng chơi anh em ạ em mới thi xong nào rảnh anh rủ em đi cái đó đó với <laughs> nữa nữa nữa cái đó phải cần tiền á chứ không phải là muốn đi là được đâu thì anh ờ, anh là một người rất là nghèo nói chứ đi cái đó là đi cái gì đấy olap à olap mình nghĩ là thôi olap không có biển sát thủ thì nó hơi cùi á tính ra nãy mình có một trận đánh olap sát thủ ba sao á mà vẫn thua nhà của Gipmy đánh uh, cuồng long anh em ạ nhưng mà trận đấy Gipmy lõi đẹp quá tú không xoay sở được hơi xấu vãi ra hơi cái gì à không bỏ cũng thua mà anh tú à ừ, ừ, ừ. cuồng đao à cuồng đao thì phải cái đó rồi đấy anh em ơi một là đi ra vu hai là con đấy nhá si phèn nhá tận cùng cuộc cuối cơn đau mình nghĩ là thôi bỏ lap đi chả cần thiết đâu vẫn sẽ là một cái chuỗi lưu trích thêm thôi tại vì cơ bản là thua rồi thì cũng chả úp cấp bộ làm gì rao sau mình cũng chả rôn đâu tại vì mình có cái lõi này ấy, thành ra là mỗi rao mình được hai máu nên là bây giờ mình nghĩ là cứ đánh tà tà eco năm mươi tiền trước nhá chơi kim long phải xem trẻ anh tú ở ego trắng bốn chấm một chết tám năm mươi à một trăm tiền là ghê vậy xong rồi tốt mấy hôm qua thì mình thấy ở trẻ lên được gọi là đại cao thủ bốn trăm hai mươi điểm nhưng mà hôm nay sau khi gọi là xem xong buổi live thì thế hai trăm mấy chục điểm ấy cũng thương mọi người ạ xong thành ra là hồi nãy chè bảo là vd ơi chè nhờ cái này cái thì vd bảo là sao vậy chè cứ nói đi thì chè bảo là video cày thuê không cày cho chè các thứ các thứ nghe nó thương em ạ dù gì cũng là đồng đội cũ cũng là đồng nghiệp cũ thì mình cũng bảo là ờ thôi được rồi vt hiểu chè mà thì ờ, thì ờ, tối chè cứ lấy cái nick ờ, vt vào mà đánh đi không phải không phải ngại điểm gì đâu đấy chè vui là được thì chè bảo là ok đọc bát đi chè và tối vào thì mình sẵn sàng đó mọi người <laughs> vt là một người có có cái lòng rộng lượng á thành ra là ai nhờ gì hay là ai cần gì vt đều giúp cả anh em ạ mấy cái điểm số này long do anh em ơi uhm, khảm bào thạch à phóng hỏa này mình nghĩ là không cần khảm bào thạch thì đánh đi ra vu luôn khảm bào thạch à từ từ nhá khá là ngon đấy nếu mà đánh đi ra vu chốt luôn thì là lấy khảm bào thạch còn không thì mình xoay lõi bây giờ chốt luôn không nhưng mà anh em nào tự tin rôn ra không ê từ nha có mấy con si phèn hơi khó chịu đấy chốt luôn nào chốt luôn nào chốt luôn không à ta chốt không ta thôi mình nghĩ là xoay đi nhở sức mạnh bền cái ê cái này cái này không cái này không đòn đánh đầu tiên của kỵ sĩ sau khi xung phong gây 75 ê cái này không ngon anh em ơi ê lấy sorry cũng được nhá cảm giác cái này không ngon lắm mình nghĩ là lấy sorry đi thì đang đánh si phèn hoặc là đánh kia đều được anh em ạ hợp lý tận cùng cuộc cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu hello nguyễn quang dũng nhá thật cũng vậy à thật chứ mọi người thật mà tối nay mọi người sẽ được thấy gf chè đánh đích gọi là chín trăm điểm tài phiệt đi ấy, tài phiệt tầm này mình chấp hai lõi là tí nữa mình đánh không lại đâu anh em ơi thành ra tầm này mình nghĩ là lấy cái lõi này đi thêm một chút tay cố gắng đép cái chết nào hay hết đấy nhá ờ rồi lấy cái sức mạnh đoàn kết này xong rồi có có đép được chết nào không vậy ê cho đép một chết đi an ủi đi an ủi đi cố lên ờ rồi ok ít nhiều thì cũng được một chết anh em ạ xuống cái nhà ấy nó hơi mệt đó nhà này leo vào sáu ba mươi tiền à tính ra là cũng giàu phết đấy chứ thua mình có mười tiền thôi này bộ em chè à, thật không hay là giàu ăn là gớp chè like kênh nào gớp chè like bên youtube mọi người ạ gớp chè like bên youtube bắt volley lên lên hai anh à không không không volley không volley không volley tập này muộn rồi tập này kim long muộn rồi tập này kim long muộn rồi anh em ơi neko neko sen vào chả làm gì cả chắc là mình xếp cao cao lên một tí nhá hmm, sen vào à hay là bờ ram bờ ram hay là sen mọi người nhờ chắc là sen đi à quên bờ ram đi vậy đi ok tối nay sẽ thấy nick v đi xuống cao anh kim nông dân nè lên level bảy và có cho mình là một con bạc nhà tài phiệt lên bảy và quyết định đó là rôn rồi vâng hai con xi phèn bởi vì trận này mình khả năng cao là phải đánh đi ra vu nhá nếu mà đánh đi ra vu thì bây giờ mình nghĩ là nên nhặt một cái găng không làm một cái kháng hậu ứng với cả một cái cuồng đao hoặc là nhặt một đồ đam cho con đi ra vu mình nghĩ là lấy găng trước đi còn không thì tí nữa lấy một cái kiếm đấy kiếm một găng nhá xong rồi tí nữa lấy thêm một đồ cũng rất là đẹp ai da đau đấy đau đấy đau đấy đau đấy đau đau đau đau đau năm mươi ba máu à năm mươi ba máu vẫn nhiều nhá vẫn lo được á nhặt đồ trước nè mình nghĩ là nhặt một con bốn tiền gì đó để căm căm bạch thôi chè đang tuyển người vào team thì em em tmt anh tú nghĩ sao vậy em em em tú tmt à? <laughs> khó khó xây da cầm gậy à khá là ngon nhưng mà chắc là mình phải lấy đồ anh em ạ lấy đồ vào bách thôi lấy con on cầm cung mà thôi chắc là mình lấy găng nhé mình đang tính lấy lấy một cái quyền trượng nữa nhưng mà lại không có mọi người ạ chắc là làm một cái gọi là kháng ứng và một cái cuồng đao đi youtuber của gf chè tft là gì vậy vt à youtuber của gf chè tft là em chè tft á mọi người ơi <clears throat> em chè kim long ba cái còng rồi em tú định làm mấy cái đây à em tú đang định à, làm vài cái nói chưa có ra con kim long nào đâu đầu game đã được vỗ na chốc mình có nên lên cấp đô không mọi người nhở mặc dù là đã <laughs> lu khá là sâu chưa biết điểm dừng lại nó sẽ ở đâu đấy lên cấp thì còn à, một chút tiền rồi nhưng mà mình nghĩ tầm này nên gọi là rôn một con rồng để mà đép trước đã nhá một con rồng thì không chết rồi mình đang tính bảo là cho bốn hộ pháp vào nhưng mà lại không có hộ pháp nào à bình tĩnh nha bình tĩnh nha phải lo được cái trận này á phải lo được cái trận này á <coughs> mình đang tính kiếm một con rồng để mà đép trước đấy mọi người ạ thì nói chung là ra được con rồng gì thì mình sẽ cho con rồng đấy cầm đồ tạm đã nhà này có đi ra vu luôn à nhưng mình nghĩ là nhà này cũng đánh si phèn cơ chẳng qua là người ta rôn chưa ra thôi tí nữa mình muốn đổi đồ leona qua trong new new ấy thành ra từ từ rồi bán nhá từ từ rồi bán anh em ạ họp một lớn tức cũng dao này win thì hơi dở thu được một chết không thu được một chết không thu được một chết không thu được một chết là đẹp luôn anh em ơi ok thua đi thua đi thua đi huyết kiếm các thứ đi ừ ok hợp lý hợp lý hợp lý ngon ngon ngon ngon dao này thua thì à quên dao này mình win thì mình nghèo á con đồng gì đó để hai con xe da à phải tôi xoay xe ra à, anh em ê phải xoay thật nè từ từ nhá chín chứ chín chứ ba kỵ sĩ này vào đây này vào đây cái này vào đây à oh my god chín chứ em mình xoay luôn đấy mọi người ơi là lồng xoay nhá tại vì bây giờ ra được cái gì thì mình phải chơi thôi bây giờ ra hai con xe ra mình không xoay nó cũng hơi bịp anh em ạ hello thế anh nhá phải xoay anh em ạ nãy mình còn bỏ một con gì của bọn này rồi bỏ con sen thì phải sen một thì phải mà không sao em tú hai xe ra em tú hai con này em tú thiếu con uh, thiếu òn, với cả thiếu một con này nữa là được có lôi long với cả đấu sĩ khá là ngon ba bang hội à hai kỵ sĩ ba bang hội hai sẽ tiễn ba cuồng long và mình đang thừa con gì ấy nhở mình đang thừa con gì trong đây nhở à đang thừa con thờ rẹt đang thừa con thờ rẹt đang thừa một con thờ rẹt anh em ạ thừa một con thờ rẹt khi em lớn yêu thương này là người mà em trao yêu thương là một người theo em tin người đó biết rằng ngày em lớn mọi người nghe bài đấy chưa bài gì nhở em hát anh nghe em sẽ nhớ anh đôi vai gầy hai găng à hai găng hơi tù một tí anh em nhờ một cái bàn tay thì nó hơi thiếu đam con này hai à có rôn thêm một chút hai sao mọi người mình nghĩ là rôn một chút hai sao đi bài mình chưa đủ đẹp đâu si phèn bây giờ nó mới ra à tàu rét bỏ này đi ra ra kìa muộn rồi tầm này mình xoay hết form mình bán hết bọn kia rồi anh em ơi đây rồi không ngon lắm nhưng mà cũng được anh em ạ tạm tạm nhá tạm tạm đi một cái bốc đồ không hay là một cái bàn tay nhở mình nghĩ là một cái bốc đồ đi tại vì tí nữa mình sẽ làm một cái diệt cho con tay da đấy chắc là mình eco lại nhá rôn hơi sâu nhưng mà bài mình phải rôn á bài mình không rôn sẽ là không ghép được luôn là con talon hai mình nghĩ là ổn với cả con sen hai các thứ ấy ui hôm qua tính ra mình vừa chơi bài cách ma xong anh em ạ ui rồi đứng ừ may thế hôm qua mình vừa chơi bài cách ma gọi là hơi bị yếu đấy tự nhiên đâu ngoài đánh mình tí cút anh em ạ hát em nghe đi anh hát cái tụt view luôn là hát cái tụt view à nhưng mà đam mê quá anh em ơi không không bỏ được cái đam mê này anh em ạ không bỏ được cái đam mê này mọi người mọi người like cho em tú với mọi người like cho em tú với mọi người đẩy like giúp vi đi với cảm ơn mọi người nhiều nhá chúc mọi người một buổi chiều thứ bảy thật là vui vẻ nha nhà máy tái chế à ấn sát thủ chắc chắn là không cần rồi liên minh rồng thần thì mình vừa bán mấy con rồng xong chắc chỉ còn một cái này thôi một cái cung hoặc là một cái kiếm một cung hoặc một kiếm là đẹp Ủa. hai cái kháng phép làm gì má ở ngoài đánh phép không vậy nhà này không phép nhà này không phép nhà này xây ra hai được chưa nhà này không phép nhà này không phép nhà này có một chút phép nhà này không phép ê từ từ nhé lobby không ai đánh phép anh em ạ rồi cho cái vút rồng chi má chắc là tí nữa mình làm cái thú tượng nhá cảm giác bây giờ lắp vút rồng luôn thì nóng hơi tù tù á hoặc là lắp một cái này luôn cũng được một cái cốc sức mạnh đi cho con xây ra bắn nhanh một tí nhá tại vì tí nữa mình làm một cái thú tượng này thôi từ từ đi đợi đi tại vì bây giờ mình lắp bút rồng cảm giác nó cũng không thay đổi vấn đề gì nhiều nên chắc là thôi á chắc là thôi á nhà này thật ra nhà bút rồng cao tơ được con chim băng à nó có làm gì không có để làm chi không chắc là cứ lắp cái thắng phép trong con này đã nhé kiểu ra được một mảnh cung hoặc là một mảnh kiếm ấy tí nữa mình đi chợ nhặt đồ cho nó dễ hơn anh em ơi nhưng mà nó không ra cơ ngon nhá ta lông của mình đang được một đồ đam mà bú nhá sức mạnh đoàn kết nhá đấm đau này đấm đau này bây giờ chắc là mình lì lên tám kiếm một con òn nữa thôi xong một tí nữa dồn được xe ra hai nữa mình nghĩ là ổn đang từ một bài gọi là đi ra vu hoặc là xì phen thì xoay qua được một bài xây ra bang hội anh em ạ khá là đỉnh chào anh vũ đẹp trai hello hàng vũ cảm ơn anh tú chúc em thi tốt em làm bài hay lắm mà hay lắm mà có một chút gọi là lộc lá gì không oh shit mấy khi mấy khi mấy khi cốc cho sen ra chiêu sớm mà không cần thì <laughs> em ơi từ từ đi bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi không cần không cần không cần tí nữa nhiều khi mình ra là cái tháo đồ ấy mình lấy cái găng này ra nè mình làm hai cái bàn tay cho ta lông có khi nó còn ngon hơn anh em ạ chào anh trương tuấn tú gì đấy hello vũ vũ, vũ dương quyết hello anh hạ văn thiên xin miếng bánh đi vt à miếng bánh nào đấy vt thì có bánh nào đó bánh gì đấy em làm bài được cái còng anh ơi làm bài được cái còng là tám điểm à nhiều đấy nhà này on hai rồng hai à on hai à căng nhờ hai con xin phèn à ê này con rồng này trông ấy vậy má con đồng con rồng này trông đúng ấy luôn á cơ bản là mình chưa có đồ đam nó sợ không ăn được nhà này thảo ghét kéo được hai phát luôn anh em ơi khó chịu thật xem chặn được một phát ê con xin phèn hút ra chỗ khác đi ừ ok bắn không vào đam luôn á rút chết con kia là win hay nice bú em tú cháy em tú cháy em tú cần một cái cung em tú cần một cái kiếm cung con đe xua cầm kiếm bốn tiền khả năng cao là mình không nhặt được gì cả vậy thì mình sẽ nhặt một cái lốc nhá mọi người nhặt một cái lốc nhá mất ngay mà mất hết anh em ạ kiếm kiếm kiếm kiếm một vi đi kiếm một vi đi kiếm một vi đi kiếm một vi đi nice ok game chọn người chơi à chó đỏ dậy à nữa nữa <coughs> đầu game đen rồi anh em đầu game eco rồi với cả rôn bảy mà mình đôn ra thì mình chơi đấy mà có phải là phọt bài xong rồi rút ra đâu mọi người chừng nào mà phọt bài xong rồi bài tự ra với là chó đỏ còn cái này là đánh bằng cái này đánh cái này cái bán đi tích tiền tích tiền anh em ơi một cái kiếm trong con này luôn nè hợp lý chưa tí nữa mình một là mình lấy diệt hai là mình lấy hai kiếm nhá nhưng mà chắc là diệt vẫn là cái đồ gọi là về lết mình nghĩ là ngon nhất anh tú chân dài chạy nhanh à chạy nhanh chứ cái xã hội này bây giờ không chạy nhanh là chỉ có thiệt thòi thôi anh em ạ thành ra là phải chạy nhanh vào không chạy nhanh là bị dí đấy gặp nhà này à căng nhờ gặp nhà này đi gặp nhà nào hiền hiền đi mềm mềm đi mềm mềm đi nhà này à nhà này nói chung là mới si phèn một thì ra vui nói chung là cầm đồ đấy mình nghĩ là không uy tín lắm thì khả năng win của mình sẽ là rất cao đấy tại vì cái nhà vừa rồi mình nghĩ là còn mạnh hơn nhà này ấy mà mình còn win được thì cái nhà này có là cái gì đúng không anh em nhà này còn chấp mình một lõi combat đó là một cái gọi là free zone cơ ê con thử red đừng kéo được phát nữa nhá ừ may quá không kéo con sia của mình em ạ hợp lý tốt ta lông câu kéo được không ta lông câu kéo được là win đấy ui không câu kéo được rồi thua rồi u rồi ép là thua rồi thua rau này mất chích à mất chích à, là hơi nghèo á mất chích là hơi nghèo á quan trọng là mình nghèo thì không biết là mình có tiền lên cấp không á cơ bản là ta lông mấy rau đang đùm đổ hơi xì đa anh em ạ bây giờ ông tú đang cần cái diệt à rất hợp lý luôn nhiều rồng quá mọi người ạ giờ cái còng không phải là cao đâu anh à cái còng là cao mà khoanh bừa ba trúng hai vì anh tú à anh tú có bao giờ khoanh bừa đâu anh tú khoanh các cơ sở đấy anh vt ơi em có thằng thằng anh cứ đại cao thủ bốn trăm 400 điểm anh quát cho nó lên thách đấu với được không ạ anh nữa nữa chuồn lè nữa Ê, mấy công này cứ treo chuồn lè của tú thôi chuồn lè đánh kim long hơi bướng đấy hôm nay em tú mới làm một trận kim long gọi là Aurion số ba và tám con ao xin may là trận đấy tay mình chậm nhá tay mình trận đấy mà nhanh như gớm chè thì thôi ấy em tính ra là hình như là ông này đầu game mình nhớ là đánh win trick mà nhờ anh em nhờ tại sao bây giờ là còn ít máu ở level bảy đấy bây giờ mình thôi được một cái diệt là mình dừng ngay nhá chỉ cần đang được một cái cung thôi đồ còn lại xấu mình cũng lấy để mình lên cấp nữa mình cầm một con on trận này mình dãy tốt nhà này đánh sáu vang hộ anh em ạ kinh thế rồng này thúc này thúc này hai con rồng này khá là cân bằng này Ui. ê minh phương à minh phương à minh phương này quyết định bỏ cho mình đó là con rồng hai để đổi đôi cho con rồng một wow không có cung này không có cung này đổi này vẫn chưa có cung này đổi tiếp này vẫn chưa có cung này nhưng mà có hai kiếm à ê rất là nhiều lốc nha không nhưng mình nghĩ là cần diệt đấy đây rồi cung đây rồi cung với giáp đây rồi hợp lý anh em ơi đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đồ đẹp luôn đấy anh em ơi thật từ nhá ây nhầm nhầm nhầm nhầm một cái này đã mình sẽ tháo đồ cái này ra để mình gọi là đổi đồ uh, một cái vô cực trắng một cái bàn tay một cái thú tượng và một cái kháng ui trời đồ nó cứ gọi là phải là chiến anh em ạ đồ nó cứ phải gọi là chiến nhưng mà mình đợi uh, mình đợi một hai rào lên nhỉ anh em nhở bây giờ bây giờ lên thì cũng chả có tiền rôn á mình nghĩ là đợi một rào đi đợi một rào. ví dụ mà ra được con on ấy thì mình lên cấp còn nếu ví dụ mà chưa ra được on thì cứ từ từ đấy anh em ạ thoải mái thôi bình tĩnh thôi nghèo nhưng rôn chó hên như em tú thì đừng lo gì cả nữa nữa nữa nữa lại hên rồi người ta lên tám bao nhiêu tiền à, người ta lên bảy bao nhiêu tiền xoay bài các thứ từ bài này qua bài kia từ bài kia qua bài nọ xong rồi ra được cái bài này cứ bảo em tú hên thôi đồ như đồ à tính toán cả anh em ạ mấy khi đâu cứ để con sen cạnh con xe da nhá mọi người ơi đấy chó hên thế cơ mà anh tú thích ngồi cạnh với bạn nữ bên kia anh dũng à khó đâu tiên thiên nhà này nè đấy bạt hai nhà người ê tính ra nhà này hai con hai con sifen sớm đấy mình thấy hai con sifen sớm từ đâu gọi là ba chấm hai rồi ê sifen hư nhá sifen hư nhá sao sifen nó lùn xuống đây được vậy ừ. ui ta lo của mình gần chết luôn kìa sifen hư nhở tự nhiên chạy xuống anh em ạ với cơ bản là mình cầm một con òn quá nhà này òn hai nè nhà này level bảy đồng hai hai con đồng hai nhà kia không chiếu luôn anh em ơi được chưa chơi game kìa không chiếu luôn vẫn chưa ra con on nào nè uhm, đao này lên cấp thì hơi nghèo mình nghĩ là đao sau đi lì thì lì cho chót nhá đao sau luôn để mình xem có mấy con on rồi nhà này chưa con on nào này nhà này chưa con on nào này nhà này ba con on này ba với ba là sáu tức là vẫn còn sáu con nữa anh em ạ thành ra là rau sau mình sẽ roll nhá gặp nhà này à, cái nhà này khá là mạnh ui nhà này mình nhớ là nãy còn cầm một cái nón trong đây mà nhờ chắc là người ta ra tháo đồ hay sao anh em ạ hợp lý đấy oh shit à talon hư à mỗi tội là con này của mình không dễ bắt nạt đâu nhá ê nhà này kẹp roi đau đau đau đau đau em tú cảm ơn hạc ân thiên nhá hè về đầy nắng mà gió láo hạc nhớ chó còn anh thì nhớ em mà ghê vậy ghê vậy em nào đấy em nào thì đã không nói ê nhưng mà đau đấy hai bốn sáu con à một nhà đi nhà này win hay thua đây nhà này win à nhà này thua anh em ạ hmm, phải làm một con on đấy nhá phải làm một con on đấy chết rồi bị lỗi đồ rồi oh shit con ấy nè một con on nè bà tạm nếu mà không có on này thế làm ơn á con on mới đủ bài được anh em ơi ê nhưng mà bị lác đồ rồi thoát ra vào lại à lác đồ rồi thoát ra vào lại cái có khi nào lì cái mặt l rồi ao tốt không mà không á không á không á vào tốt cái vào tốt cái nhưng mà tính ra là mình lì xong rồi mình lên cấp rô nó cũng thế anh em mà ờ lý thuyết nó chỉ là lý thuyết thôi ờ hay đấy con đồng cpa này hút đi chỗ khác hay nhà này on hai à đấm ấy đấm cái trẻ on đấy ra xuống ngon nhỉ nhưng mà cơ bản nghĩ là một con on đó là hết bài rồi chả thay được gì cả anh em ạ con bạt này hack cho mình được một tỷ lệ gọi là hai mươi sáu phần trăm ra được bốn tiền nhỉ không ra nữa thì biết nhà này chết chưa nhà này chết rồi này hợp lý top sáu đã dãy cái dãy cái ao ra vào lại được à ok đấy phạm tùng ơi một cái xẻng một cái xẻng một cái gậy không ngon sorry nhá chắc là ui con on luôn à một là lấy sorry hai lấy on mình nghĩ là lấy sorry đi mất rồi à vậy thôi lấy on nhá tôi lấy on anh em ạ tại vì các bạn là sorry thì mình nghĩ là rona là một con on một là bài mình khỏe rồi nhưng mà không ra được thì thôi lấy con on vào đi hợp lý chưa hợp lý chưa thì mọi người mọi người ai xem ở trên like để lại cho mình một like nhé mọi người năn nỉ luôn đấy năm mỗi người một like thôi một like thôi cảm ơn mọi người rất nhiều nhưng mà chắc là mình có thể rô con này hai anh em ạ xây ra ra xua ra rất là nhiều nhưng mình không bắt được á đây rồi ok nhá eco lại được rồi nhá eco lại được một tí rồi đấy ai mang tình này ai mang tình này yêu ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta yêu nữ trong đời yeah à. vậy đi nhà này à mình nghĩ là rau dưa nha bạn nhà này rau dưa á lo được một con on một đập máy chiếu và một con si phèn một nha si phèn một thì mình lo được đấy ta lo chạy luôn anh em ơi Talon chạy mà lại để lại cho On một nhát dao à. Con Talon này chạy đi để con On nhận một nhát dao chí mạng à. Biết là con này là win rồi. Hợp lý. Tốt. Ui, con Hecarim một mình trâu chưa? Hecarim một anh em. À, Hecarim hai. Ờ, Hecarim hai. Trâu đấy. Hecarim hai trâu đấy. Xem chặt được bao nhiêu đam? 1008 mà. Tầm này chắc là kỹ e có tiền đó mọi người nhở? Tại vì tầm này có roll thì cũng roll on hai mà roll on hai thì khi nào ra đô thì mình roll nhé còn không thì cứ từ từ đã nhà này có cái lốc à nhà này thì ăn được này gặp nhà này đi nhà này à nhà này hơi căng thẳng một tí đấy nhà này thì sao nhà này siêu mạnh ê từ từ nhá bài mình chưa có mạnh khởi lắm đâu á đừng gặp nhà kia này gặp nhà này ăn được anh em ui mới lên ra su hai thì mình gặp luôn à vừa lên ra số hai luôn anh em ơi on si hút đầu đều đi ừ tốt ê nhưng mà nãy giờ mình để ý nhá con on cũng không được ra chiêu nha mọi nhưng mà không sao anh em ơi con on mình nghĩ là vào kích hệ cũng khá là ngon rồi vt thấy top ba tầm bao nhiêu điểm là bình thường vậy á nhưng mà phải ở mức ranh nào mới được á bạn phải nói cho mình xin cái mức ranh á thì mình mới với với với mới đánh giá được chứ còn nói chung là mỗi ranh nó một khác anh em ạ còn thường thường ví dụ mà đánh thấp ấy mình nghĩ là tầm hai mươi mấy là ổn còn ví dụ danh cao thì mình nghĩ là tầm hai mươi đấy danh cao ở đấy là sao tức là tầm uh, kiểu gần một k mình nghĩ là hai mươi điểm là ổn anh dùng hết số đá ngày hôm nay rồi đúng không anh à có đâu mọi người tối nay em tú mới dùng nè <laughs> tối nay em tú đi uh, đi ấy cách tối nay em tú đi bú cách một cái găng và một cái nước mắt à một cái găng và một cái nước mắt ra được cái đập đồ thì đẹp còn không thì cái bàn tay này chắc là mình cho con uh, không cho con này thì không ngon lắm tại vì cơ bản là tí nữa con này mình nghĩ là cầm đối thủ vậy thì mình sẽ cho con on nhá cho nó ra chiêu sớm hoặc là cho con quizena đi con quizena tuy là hai tiền nhưng mà lâu lâu mọi người để ý nhá nó nó làm được việc đấy nó đánh được mấy con co bên kia đấy nó bị mạnh đừng có mà đùa nhưng mà đấy là on nhà người ta còn on nhà em tú thì em tú chưa biết hai nhà xây da đang là top một top hai à Ai... xây da rất là mạnh nhá nhà này nhà này nếu mà ví dụ gặp ngày nào ấy quá thì mình chắc là lắp đồ cho con này luôn để cho nó ra chiêu ấy cơ bản là mình muốn nó ra chiêu á nhà này không có sát thủ nhà này không có sát thủ nhà này cũng không có à nhà này có à tại vì mình muốn con con on này đi xuống quá tại vì nó chết chết chay ấy nó hơi phí anh em ạ kim long thôi vt à kim long à được được nhà này à mình nghĩ là cho con on đi cho con on nó ra chiêu sớm một tí nhá tại vì mình muốn không muốn con on chết chay ấy em tú cảm ơn uh, nguyễn phanh nhá cuối tuần vui vẻ nhé em tú ơi à, rất vui cảm ơn phanh nhiều nói chứ cũng chúc phanh uh, vui vẻ nhá nhà này khá là mạnh á không biết là có ăn được không ai da con thở red kéo con xây da ra để cho con si phèn hút luôn mà ờ, <laughs> hay á phối hợp hay á ê rồi có được top bốn vậy <coughs> khó nhờ khó nhờ nhưng bây giờ cũng không lên cấp được on này bây giờ một cái găng một cái kháng phép một cái găng một cái kháng phép một cái gậy và một cái nước mắt à liệu tháo đồ ra thì có đồ gì ngon hơn không nhở nhưng mà chắc là mình sẽ không tháo đâu mình sẽ đợi đến đao quái nhá đến đao quái thì mình tháo đến đao quái thì tháo sau à quên đến đao sau ấy mình nhặt đồ thủ về rồi mình tháo sau nhá nhà kia để con shioju ấy đi phòng vào hơi sợ anh em ạ thành ra là mình né cái mình né cái sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá né cái né cái ừ nhà này gặp mình bỏ cái bạn thân nhá mà sao con ta lông này kinh vậy ta lông một mà cầm đồ này kinh vậy bắn con này gần chết luôn anh em ạ chỉ là gần chết thôi thì chưa đủ hợp lý hợp lý hợp lý chấp lõi ho ho ho ho ho ho đến được đâu xong vậy à đến đến đến <coughs> ho anh em ơi khen khen hôm qua uống rượu nhiều quá khen anh em ạ à. đấy là cái lý do tại sao mà mình uh, ít khi uống rượu á khen rồi khen rồi hỏng rồi hỏng rồi <coughs> top bố nã top bố nã <coughs> sáng làm ra số ba hả ông à sáng nay em tú ra số ba xong rồi con gì nhở đi ra vu ba với cả suýt nữa thì soraka ba luôn tại tay em tú dồn chậm á hello anh tú ai đằng sau anh kìa ai vậy nam bom nhà này à, nhà này mỹ là không có tuổi đâu bày đi hôm qua mấy em mời ác quá là chịu anh em ạ à. nhất là cái ông uh, ông hưng với ông long ui hai ông thần cồn anh em ạ xong rồi thêm mấy cái ông chiến thần nam bom và cả bưng nữa là làm cái ông nghiện rượu bia anh em ơi cố mà sợ luôn á đá lông ê sao nhà này mạnh vậy ê giết chết con siêu du là win hợp lý win rồi win không ta ơ giết chết siêu du vẫn thua à? thăng hoa à hmm, thăng hoa anh em ạ xe ke này cái này à, biến cái này ê biến ngựa ngon nhá biến ngựa ông biến ngựa ông biến ngựa đi mình nghĩ là biến ngựa đi hay là ra xua ra xua ngon lắm biến ngựa đi biến ngựa đi thêm một chút tanh đi vậy thì bây giờ zone nó còn on hai không lên cấp được à biến ngựa hoặc là biến được một cái gì khác không biến sát thủ biến pháp sư biến huyễn long biến chiến binh rồng chả biến được gì anh em ạ là cho nó con này ê bây giờ lì được ông ta hai rau nữa thì lên cấp được mấy con on rồi ba con on à ê hình như là đang hơi ít on đấy thành ra là rôn cố on hai đi nhở đây rồi ok một pha gọi là lừa đảo anh em ạ một pha xếp gọi là lừa đảo nhưng mà ông kia không đổi thread à oh shit ê con vienna này hư nha ẩu nha ẩu nha vienna ẩu nha ê con si phèn phải hút qua trái á, con si phèn phải hút qua trái á si phèn này phải hút qua trái đấy ừ hai hai hai hai hai xếp bài nó có thể gọi là bị ao trình anh em ạ xếp bài nó có thể gọi là ao trình nhưng mà ông win ông ta rút uh, oh my god xếp bài đấy có gì gọi là ao trình xếp bài đấy có gọi là ao trình còn ăn nữa à <laughs> nhà này thua à nhà siêu du kiếm mạnh đấy nhở lên cấp hết sáu mươi bốn tiền à sáu mươi bốn tiền à? Này cô bé ơi Chậm chậm thôi đừng bước đi nhanh Nhà này à U rồng hai Đập vào con này được nhá Từ từ nhá Mình né là cả hết à, không thật ra là mình có khăn nên là né hết hack quan trọng nhà bên kia ta lông một là mình nghĩ là không đủ đam giết được con xe da này ok con on của mình không ra được chiêu à on hai cầm biến ngựa phế thế <laughs> con on hai cầm biến ngựa không ra nổi chiêu nha mọi nhà này mạnh hơn anh em ơi cơ bản là người ta lên chín rồi với cả người ta form các thứ ê luôn là con đồng hai luôn này cày Ê, nhưng con con này cũng thực sự là con on hai vậy không ra được chiêu luôn mà ờ <laughs> top ba à? nhưng mà thôi anh em ơi tại vì cơ bản là lõi của mình cũng không đẹp lắm ấy thành ra top ba mình nghĩ là hợp lý rồi đấy chín trăm mười bảy cái oh shit stay yeah nhưng mà sao con on ba ngựa à con on ừ con on ba ngựa mà hai sao mà nó còn không ra chiêu được thì thì sao nhở anh em nhở nó có bị gọi là cùi quá không và đó là ao Aurelian Solba anh tú ghê vậy anh tú có ghê đâu anh tú gà anh tú gà cao thủ top ba mười tám điểm thì sao à cao thủ top ba mười tám điểm á mình nghĩ là ít á ít nếu mà tầm hai mấy thì mình nghĩ là ổn còn mười tám điểm thì thì là kiểu ít á Ê, tính ra là mình toàn thượng long với cả kim long không ấy chứ kiểu mình đã bị nghiện á sáng nay nhá trận này đáng lẽ là em tú tốt cao này nhưng mà em tú ờ, ép ép cho anh sở ờ, steel đấy Ui, em tú va rớt anh em ạ năm ba một hai trận này là em tú đánh ba sao này nhưng mà cơ bản là em tú nhiều anh cường nhiều anh cường si phèn top một được chua đánh hai đồng top một được chua ui vd ao trình chưa hôm qua cái trận này mình like mọi người nhở ghê vậy vd pro đấy mỗi tội là vd hình như là mấy trận này hôm qua không like cứ khịa thôi em tú khịa đâu em tú nhiều rb thế à <laughs> em tú có nhiều rb đâu <laughs> Ê, hình như là chiều nay gớp chèng mượn nick này của mình nhé nên chắc là mình sẽ tạo tạo tạo một bất ngờ cho gớp chèng ấy đặt tên gì cho gf chè chiều nay vào thì gf chè bất bất ngờ là mọi người mọi người suy nghĩ cho tú một cái tên gì đặt để chiều nay gf chè vào like á thì gf chè sẽ bị bất ngờ nhở mọi người có nghĩ được cái tên gì không nghĩ được cái tên gì cho gf chè không à, không giờ không phải là gf nữa rồi quên quên quên quên chè chè gì nhở chè gì mọi người nhở chè chè gì nhờ giờ mọi người nên đặt đặt tên gì cho chè nhờ mấy giờ chè live vậy á chè chắc là sáu giờ một người ạ sáu giờ tối nhá elo của anh thịnh anh thịnh có cứu được không anh <laughs> cái elo đó thì anh nghĩ là nên ờ, gọi là bỏ đi chơi lại á còn nếu mà anh thịnh kiểu chơi vui vui thì ok chứ còn nếu mà gọi là để thực sự gọi là cày ranh nhá thì em tú nghĩ là nên gọi là bỏ đi cày lại ờ coi như là phí đi tầm ờ, một hai tuần để lên cao thủ đi nhưng mà ít nhiều thì nó cũng đỡ được được hơn cái cái elo sau này nữa xuống đích đấy bây giờ nó hơi gì gì e phải đặt cung á mấy ông này tranh đố vì thì đi tú đụng chè nữa nữa cho chè lút cán à ghê vậy anh vương ghê vậy anh vương anh vương hát hay nhé anh vương qua đi hát karaoke hát rất là hay mọi đúng là một chú công an biết hát em chè kêu to à vào đấy vào đít đi quá trình cho xuống cao thủ nè nữa nữa nữa nữa ê tính ra là cái ông nghĩa này hôm nay bảo mình đi quá trình cho ông nghĩa nhưng mà ông đánh ao trình luôn anh em ạ chịu quá à, à, à mặc dù là hơi ngén nhưng mà chắc mình xin phép á, à, lên điểm tí ha xin phép lên điểm tí ha mọi người ha <laughs> mặc dù là hơi ngán một tí đấy mặc dù là hơi ngán một tí nhưng mà cái này nó nó gì gì á mặc dù là nó hơi ngán một tí á nhìn nó hơi ngán một tí á nhưng mà có thể nào cho em tú xin một cái sách ấn được không em tú đập cái đập cái sách ấn ra cái uống đá gáo <laughs> nữa anh vương nam bom bảo à, hôm nào chắc nam bom cho anh à, bạc phận cái <laughs> đang hát bạc phận mà lại đuổi về à, nam bom hơi cay gậy ui rồi ôi không đánh gì thiên hạ nó lại cười anh em ạ cái này mà không chơi thiên hạ nó lại cười ui rồi ôi <laughs> xin cái xin cái xin các anh em ơi lại xì ba mơ cái ông binh kỳ này không biết là xì ba mơ cái gì đấy ê bây giờ ra cho mình một cái sách ấn đi xong rồi rao sau mình cho con này vào một là ra cho mình đó là thượng long hai là ra kim long là binh là binh cái chua à? chưa ngán đấy chưa ngán đấy phải đánh nhá phải đánh nhá lên ngàn điểm đấy lên ngàn điểm đấy anh em ơi lên ngàn điểm các anh em ơi ui ô oh, vẫn kịp anh em ơi vẫn kịp mười tiền vung tay quá chén, ra cố hàng thủ của vọng âm lưu đình, bây giờ lấy sách ấn không hay lấy ra cố hàng thủ nhở ra cố hàng thủ đánh top một được còn nếu mà xoay thì mình nghĩ là có sách ấn các thứ ngon hơn còn không thì lấy ra cố cũng được nhờ mình nhá mình chơi lớn á mình chơi lớn á mình chơi lớn á ê cái này ngon nha ngon nha ngon nha ngon đấy ngon á cho con virus tích số một tí nha nhưng mà con virus thì đép được anh em ạ ê cái này ngon đấy cái này ngon á nói chung là mình sẽ không đánh sáu astro rồi mình chỉ đánh ba astro thành ra là mình có thể lắp đồ cho nearly đép hợp lý tốt rôn à rôn à rôn vội ấy, rôn vội á nhưng mà ra là cái gì chơi cái đấy đấy đánh virus chen lắm, đánh cái khác đi à không anh tú cày điểm cái không có chán đang bom ạ anh lại cho em bạc phận bây giờ chứ còn chán hôm qua em gặp sóng gió em chưa chưa đủ à em muốn bạc phận à à lại là sức mạnh đoàn kết à anh vương đờ vần à anh vương đờ vần à chắc là mình thu nguyên nhà anh em ạ ui từ nhá ép được một con ông ta cố lên ui con nia ly đổi mục tiêu kìa ê bọn hộ pháp này có khiêu khích không vậy mỗi lần dưới giao tranh khi xuống dưới hộ pháp tạo một lá chắn theo máu tối đa của bản thân cho mình và đồng minh gần nhất những lá chắn cộng dồn nè. À. nhưng mà sao team mình đang focus vào con quy dân nam nó lại đổi nhỉ anh em nhở hơi bị bịp một tí á nhờ mình muốn tích tiền quá anh em ạ thành ra chắc là mình phải cho va đớt vào rồi đấy biết là không thích đâu nhưng mà mình phải tích tiền á thành ra là bán đi <coughs> bởi vì em quá xinh đẹp quá đỗi yêu kiều xung quanh bao nhiêu cậu trai muốn chiếm tim em nhưng chỉ có em ở đây xin anh nhường này nhà này ui level năm luôn à level năm luôn thế là mình thua nguyên nhà rồi tại vì các bạn con á chắc còn có hồi phục á nó đâm phát nó đầy máu luôn em ơi ui cuốn sức sống mới nữa à hồi càng thêm hồi ui rồi nó đứng ngoài đấy mà nó còn thọc vào trong được cơ ờ, ờ, ờ. trông rất là ghét đấy cái con a chốc này hai rau mất cho mình đó là mười tám máu à cái lõi của anh vương khiêu khích đấy à phải không vậy phải không vậy phải không vậy cái lõi của anh vương khiêu khích phải không vậy hai con nia ly à theo thời gian những hạt mỡ như nặng thêm xóa hết tiếng yếu mận đầu ngày nào bữa chúng ta ai à, chốc ngon hơn gặp bài này mình win được này đưa bàn tay ô kịp lại level năm mà hai rau gặp nhà level năm anh em ạ đen đấy cái thế này là đi á 25 điểm nữa lên lại cao thủ thì làm cái top 8 trừ 75 tuyệt ui trừ 85 á nghe thốn vậy trừ 85 mà à quên trừ 75 à? mà top 8 trừ 75 nghĩ là rất gì bài này nọ đấy thốn đấy thốn đấy đau quá đau quá, đau như cách mà đi bị đấm vào cái lobby này á ờ ba rau 28 máu gặp mấy cái nhà level năm luôn chứ số nhỏ vậy đấy anh em ạ kiểu cái nhà nào lên level năm là mình gặp á ờ ê xẻng à xẻng ngon đấy nhờ mình phải lấy kiếm em ơi kiếm một găng nhá một là kiếm hai là găng lấy xẻng thì nó hơi thừa thôi bỏ đi lấy găng vậy mình tính lấy xẻng à, à quên lấy kiếm á còn không lấy xẻng thì tí nữa hốp ra là một cái gọi là túi đồ ref thì cũng được <coughs> nhưng mà nó hên xui quá nhở nhà này chắc là đánh volibi anh em ạ ừ. silat silat chắc là mình bắt đấu sĩ vào tay nhé, thêm một chút tanh để mà đép anh em ạ volibia này volibia cầm huyết kiếm này nhà này này nhà này này ui nhà này giáp chết luôn ui tầm này gặp nhà này đúng, nữa đúng là hết bài luôn anh em ạ thật ê gặp nốt nhà đấy đi cho nó hết mài nhá để ăn đủ gọi là sáu chết luôn đi nhờ anh tú bách được không vậy anh tú bách được yên tâm mà cái thế này tú làm hoài mà mà cái thế này tú làm hoài đấy bảy mươi hai máu nhiều lắm ê nhưng mà cái lobby này hình như là mình không có đép được chết nào quá lấy cái lấy cái làm nóng này hình như nó làm mình ờ, uh, nóng luôn rồi nóng luôn rồi ê bốn rau sáu mươi hai máu à rao sau mười chết nữa ê rao sau gặp nhà sáu chết không xong rồi còn năm mươi mốt máu không ờ năm rao đầu còn sáu mươi mốt máu ờ hay game này hay á rao sau gặp đúng cái nhà ấy đi rao sau gặp đúng cái nhà level sáu đi thua thua nốt luôn đi ờ cày thế Để không phải rao này mất chích không làm ơn đấy đừng gặp nhà level 6 nhà này không biết là họ có bỏ tướng ra không gặp nhà level 6 thật này mình không muốn mất chích ấy anh em ạ có thể là bị đau một tí nhưng mà mình sẽ không muốn mất chích tại vì người ta úp năm à úp bốn mà ừ đép một chết anh em ơi ờ, ờ, ờ năm mươi hai cái năm mươi hai cái ờ năm mươi ơi hình như là trước giờ mình gọi là bị đẩy sâu nhất là năm mươi sáu máu mà đây là một trận năm mươi hai máu à Thế nhưng mà chắc là cái này đép được rồi anh em nhỉ? Đép được. Mình để con virus tích số nhá. Chắc là đép được. Mình nghĩ là đép được. không đép được cũng phải đép năm rau đầu còn sáu mươi ào năm mươi hai máu à không rồi năm năm năm rau nữa chết luôn không đồ này à? đồ này à? ba tia bàn tay à ba tia bàn tay ê con va đớt này mình nghĩ là chưa mạnh lắm ba tia bàn tay bàn tay bàn tay nhà anh vương ê ba mươi máu đi làm ơn hết ba mươi máu đi ba mươi máu đi nó sống có cho sống với ba mươi máu với lại nguyên nhà ba chấm hai còn cho mình là ba mươi chín máu à rồi luôn mày đi luôn rồi đấy à chết rồi lên cấp làm gì nhở à đánh lõi này sao lại lên cấp ta đần đấy đần rồi đần rồi đần rồi đần rồi lõi này mà lên cấp là đi rồi vt ơi Oh no Bỏ này mà lên cấp là mày đi đi rồi anh em ơi rules decide my path. Đần chưa? Lên cấp gì má? giờ không đép nổi luôn đấy chứ. Bàn tay à? mà xứng đáng top 8 mà bán Niali xíu ra một đùi Niali à phải bán anh em ạ phải bán á còn không ra được con Varus hai cơ ờ Dry hai à. đây rồi bình tĩnh bình tĩnh việc đâu còn có đó cứ phải bình tĩnh nha mà chơi bài này là phải cực kỳ bình tĩnh không có gì phải vội chết thì bỏ không có gì phải vội cả giao sau lên cấp à ê phải rôn á phải rôn á ờ đấy đấy ê ba tia là khăn đấy anh em nhở một cái khăn với cả một cái diệt đâu mà mình đang muốn lắp một cái hú tượng cho con hàng trên đấy mình nghĩ là đắp một hú tượng cho con hàng trên đi chắc là một cái hú tượng đấy không có đồ thủ mà đi đấy hello anh tú và hello chí hào nhá xứng đáng top tám mà bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh vt lo được một cái thế này á rao sau tụi ra một con soraka là là là là, là xong game tự ra một con soraka là xong game ra hồi nãy mình à, <laughs> mình rôn nó lú quá tại vì khúc đấy mình à, lên cấp là tốn bao nhiêu tiền đấy chứ quả đấy mà để rôn thì nó đẹp hơn anh em ạ hơi lỗi một tí hơi fail hơi fail một xíu nhưng mà mình nghĩ đấy không phải là vấn đề đâu ui nãy mà lấy xẻng là có hai xẻng à nhưng mà ai mà biết được đúng không rằng mẹ anh đã chia tay anh rất tốt thế nhưng hà đừng gặp vui hơn anh đợi em mai nay khi mà đừng gặp cô đơn em sẽ đến đám cưới anh và nói lời này gì đấy chéo gì đấy nghĩa <clears throat> hello anh nghĩa nha chắc là mình bán luôn anh em ạ mình đã bán luôn á mình đợi một cái à, mình làm một cái hình tượng tầm này đã tầm này không không không không ấy được vậy đi <laughs> mẹ tú bắt chia tay gf ký ngược là ai vậy á là anh vương mọi người ạ là anh vương anh vương ký ngược fan anh vương ngày xưa hay đi ký ngược fan anh em ạ ui nhà này con này kinh đấy gặp bạn này à gặp bạn này win được thoải mái anh em ạ ờ kìa mười hai k hai à hai k hai à nhà này win được thoải mái nhà này mà thua nữa thì game nhái game nhái liên quân anh em ra một con soda cao rồi máu đấy ra một con soda cao rồi máu cái chắc là mình ego tiền nhá ego năm mươi tiền rồi rôn á mình sẽ không gọi là một người chơi gọi là hệ dùng đâu tầm này rôn thì nó hơi bèo nên chắc là mình ego đấy tốt tầm này mà còn 50 máu là top một đấy chứ mà cả 33 máu ít quá soraka soraka ui he hecarim mà làm con nam ba không nhở nam ba nói chung là mình nghĩ là nó không thay đổi nhiều đâu không thay đổi gì nhiều cả tại vì nếu không có đồ ấy mình nghĩ là đợi đi đợi đi nhưng mà cho hai con nam vào không mình muốn tích tiền hơn đấy anh em ạ tích tiền đi tại vì cái lõi này là mình nghĩ là phải cần nhiều tiền nè không có tiền thì cũng đi à tính ra là con này của mình mới được có ba số thôi à phế thế Ê, từ từ nhá mình hack từ đầu rồi bây giờ mới được có ba số á cái game này nó có bị lừa không vậy mình để con virus này từ đầu rồi mà nhờ ủa con virus này mình nhớ là mình để từ đầu rồi mà nhờ cộng năm mươi bốn à năm mươi bốn làm nóng cộng tối đa ba mươi hai ủa sao lại cộng năm mươi bốn vậy mọi người ủa tối đa là ba mươi hai sao lại cộng năm mươi bốn vậy chưa hiểu lắm à cộng bang hội nó đúng không ủa bang hội cộng sức mạnh phép thuật mày nhở sao lại cộng năm mươi bốn ta eco được không vậy à được được được giống với còng vậy anh tú à bình tĩnh mọi người ơi lo được em có cuồng đao gậy phép mà nhưng mà đây là đam đam đam đam sức mạnh mà ta đây là đam sức mạnh mà nhé yeah ba rau à đây là đam sức mạnh mà nhở đấy cộng ba mươi chín nè ủa sao lại cộng ba chín nhở nhưng mà thôi mình cứ thay đã nhá mình cho mấy con cùi cùi vào đã để như vậy chắc là vẫn đép được đúng không con này mình cũng muốn bỏ ra quá này mình nghĩ là đép được yên tâm anh em ơi yên tâm yên tâm yên tâm đép được đép được đép được cho hai con này ra đi hai con chủ chốt của mình cộng dồn nhiều con lại không nhỉ à đấy là cộng cả đồ rồi anh à ok ok ok ok long ơi ok long ơi một cái đai và một cái kháng phép à một cái ba tia một cái giáp lửa thì sao anh em nhở hợp lý không nhưng mà lần này là phải rôn rồi nhá phải rôn một cái gì đó đấy đây rồi nhưng mà mình chưa đủ đâu cần roll thêm roll thêm bí ẩn hoặc là roll cái gì đó chết rồi để con uy lao xa thế ê gặp nhà anh vương yếu nha gặp nhà anh vương yếu nha lo được lo được nhà anh vương yếu nhà anh vương yếu nhà anh vương yếu lao sau mình phải xả kiếm một con ban sao đấy anh em ạ à. rôn lẹ bốn chấm hai xoay bài tự động anh ơi à ừ nhờ cũng hợp lý nhờ ờ ha hay nhờ ê cá tút hay đấy nhưng mà sao cá tút lần sau có mần sớm tí nhá bàn tay mà anh ngáo à à bàn tay à ờ lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi ừ ha dồn lẹ có bài xoay bài để động nhỉ ui tí ra này trái tim pháp sư cũng được à không không được băng trộm băng trộm băng trộm nhầm nhầm ui bạt bạt bạt bạt phải phải bạt đấy phải bạt đấy phải bạt đấy bạt béo cái bạt béo cái nami luôn bú là mình phải roll cộng một con nữa anh em ơi một con con uh, gì à, gì đó đã loài không cần đây rồi phải ba sao đâu này nhá hai va rớt nữa nè khi em tú đánh va rớt nó có phải gọi là bị bị bị bị bị, bị uy tín anh em ạ đánh va rớt nó cứ nó cứ bị uy tín đấy thật vt đánh va rớt nó cứ bị uy tín đấy anh em có công nhận không kiểu đánh nó phải như thế anh em ạ đánh như thế mới là đánh chứ làm gì có vụ mà vd đánh kiểu ấy đâu nhét chết đâu gọi là lu trích gọi là comeback gọi là mãn mãn cái đôi nhãn luôn á <coughs> tí nữa làm một cái gì nhở một là ba tia hai là khăn xong rồi làm một cái giáp lửa nữa mình nghĩ là ưu tiên giáp lửa trước đi đạc phận á thường là đạc phận đạc phận với đam bom mà on chết luôn này bà cc tốt này ê nhưng mà cc không chúng con không chúng con siêu u à giận thế nhở ê nhưng bọn siêu du này chưa có đồ nhá hợp lý này à? ok ok nhiều nhưng mà em mọi người công nhận em tú đánh cái bài hơi rất là nó chuẩn chỉ không nó từng ly từng tí không nó từng ly từng tí không đỉnh không đỉnh không ok em tú nhã ok ui rồi ôi nhờn đánh va đớt nó cứ phải gọi là uy tín ok nhà này à ui nhà này nhiều chết đấy nhà này vương miện hắc hóa à ê ê ẩu nhá ẩu nhá ẩu nhá vương miện hắc hóa à. gặp mình không gặp luôn đi vừa update xong này tay đôi luôn đi à quên đấm đá nhau tí đi không nén, người ở đây không nén một ai á chỗ anh tú mưa không à chỗ anh tú không người ở đây không nén một ai nha mà à nhà này lấy vương miện hắc hóa nhưng mà lại muốn eco lên tám à vậy thì vt tiến một đoạn nha vt đẩy cho một đoạn nha tám mươi hai máu và tám mươi hai máu thua cho mình là bảy chết à vương miện hắc hóa với chúng tôi này đau à không đau không đau không đau không đau thương thương ba mươi máu bộ đấm có ba mươi máu bộ <coughs> từ nhá chắc là mình làm cái giáp lửa chứ anh em ạ ra su cầm cung à vậy thì phải lấy ra su rồi anh em ạ làm cái ba tia đi làm cái ba tia nhá tại vì cơ bản là con ra su cầm cung không thể bỏ được hoặc là mình dôn mình lên cấp mình cho ra xua vào luôn cũng được anh em ạ cầm cung thì tí nó có một cái quyền năng cũng khá là ngon nhưng mà chắc là mình lấy ba tia trước đi hoặc là lấy diệt bây giờ một là ba tia hai là diệt ba tia đánh mấy nhà clear ngon còn diệt thì bắn mấy mục tiêu ngon ê mình nghĩ là phải cần diệt á diệt đi trận này mình nghĩ là không cần ba tia đâu tại vì ba tia nói chung là đâu thật ra trận này mình có đam từ cái làm nóng á thành ra là lấy ba tia hay là lấy diệt đều ngon cả nhưng mà để gọi là tối ưu á thì mình nghĩ là tầm này lắp ba tia luôn tí nữa lấy đồ tăng cho con này nữa là xong tích tiền này tích tiền này bây giờ dô cho mình là hết mười bốn tiền nào lên cấp để kẹp một con này vào à có đáng không anh em nghĩ là có đáng không lên cấp cho con on vào chưa chắc là cc được đây mình nghĩ là eco tí nhá eco một tí nhá eco một tí đi gặt màn này không bị si phen ấy nè con thợt vét kéo bên đây nhá con bạc đứng đây nhà này mình nghĩ là win được tại vì cơ bản là con virus của mình không bị con si phen hút tới á hút tới thì bịt quá ok uh, nami cầm bốc đồ mà né luôn nhá lên cấp si khen không anh à không không không không không không không si khen hay được ai đâu ờ, ấy ơi long ơi anh tú tầm này cứ cứ cứ tà tà thôi tầm này chú mạnh là cơ bản là si khen không hay được ai á tầm này thay con silat cũng không được nhá thay con bạt cũng không được nhá thay con bạt phí lắm con bạt ngon quá anh tú phải để con bạt lại á tầm này anh tú nghĩ là kèm một con cc vào thôi hoặc là kèm một con lulu vào bút tóc, với cả một chút bí ẩn thì là đẹp nhất cái bộ này còn không thì tí nữa kẹp ra xua kẹp con ờ, Joey Joey thì bỏ rai được kẹp Soraka hồi máu đấy nói chung là kẹp năm tiền nhưng mà phải kẹp con gì gọi là hợp lý á mình nghĩ là rôn được rôn lên cấp được đấy Joey luôn anh em ơi mình nghĩ là roi đang hai ấy thành ra để roi được á nên là mình sẽ quyết định gọi là rôn lên cấp uh. đây đây là bộ bài gọi là form chuẩn nhất của bộ bài varus anh em ạ đây sẽ là một bộ bài gọi là form varus chuẩn nhất nhá chết rồi ăn cái tim băng vào mồm rồi con bike này phải nhảy ngay đi ấy bike ạ mày phải nhảy ngay đi á bike ơi tốt ui rồi sao con rồng y bên kia chết rồi nhờ mọi người nhờ ai đang chết con rồng y bên kia vậy à, anh vương à anh vương đầu game úp năm úp sáu đấm em tú năm con sáu con à <laughs> em tú trả thù nhẹ cái quân tử trả thù mười năm chưa muộn anh em ạ à. win chín tám ông trùm varus à quên ờ, ờ, ờ, ông trùm varus làm một tí varus đi nhưng mà bây giờ dao này mình bỏ ra thì nó có tính không ta ừ, từ từ nhá một cái gọi là giáp máu và một cái dao điện và một cái sojin à ê ngon đấy chứ lấy luôn được á cơ bản là mình nghĩ là có đồ tanh trong con này là hợp lý rồi đấy dâu y hai luôn này anh em ơi dâu y hai dâu y hai luôn chứ còn gì nữa không không thì thôi vậy vậy đi e từ từ nhá mình đang suy nghĩ anh em ạ nếu mà ví dụ ra này bỏ ra nó có tính không ta thử nhá thử xem nó có tính không đã này vào đây cộng lòng thử một ra xem nó có tính không thử một ra xem nó có tính không nhá em tú bách ác à di <coughs> phen giảm máu tính không ta tính không mọi người tính không é tính nè tính nè ui hè đánh nó cứ phải gọi là chất chiêu nha mạng đánh cứ phải gọi là chất chiu chất chiu anh em ạ chất chắt chiu những cái nhỏ nhất cái chua đánh cứ phải gọi là chất chiu từ từ nhá mình xem có nhà nào mạnh quá không nào nhà này à soraka hai nhà này dòng sát thủ mình nghĩ là người ta sẽ đổ qua bên kia thôi thì mình sẽ đổ qua bên đây nhá chết rồi để con ra xua hơi cao anh em ạ lần sau thấy con ra xua thấp xuống một tí nhá thấy chưa thấy chưa hack cái não ngay nhưng mà không biết là có ăn được không bà cc này chết rồi con CPN hút đẹp rồi ai da ê đứng ai da hết đam rồi anh em ơi sao lại bỏ thiếu con da su à anh nghĩ là con da su không quan trọng lắm á anh đang đánh cái con kia thôi đây là bảy CPN hút vào cái à đang win chick đang gọi là dãy dụa thì gặp cái ông đấy à Yasu này có thực sự ngon không vậy nhà này áo khăn này nhà này mình tính kẹp con à, này vào nhưng mà thôi nhá nếu mà thua một round nữa thì mình sẽ roll mình nghĩ là xếp bên này đẹp hơn đấy nhá mọi người. cày đấy thua một rau kiểu nó nó bị nó bị ít máu cả nó bị thọt tiền á bây giờ thành ra là mình lại cần một soraka nha bạn cần cần một soraka đấy. để kiểu nó hồi phục một tí mình nghĩ là lên tầm ba mươi ba mươi máu á kiểu có hai ba tơn sống là ok hai mươi máu thật ra là vẫn nhiều nhưng mà tự nhiên đang win á thua một rau nó hơi hơi hơi hơi man dợ anh em ạ hơi man dợ soraka hai nhưng mà lại cầm xanh nha nhà anh vương giết một nhà này ê đừng có nhìn qua nhá nhìn qua là ấy á nhìn qua là gì gì á nhà này win nhà lusa này nhìn qua là dễ bị ấy lắm nhìn qua là tí nữa dễ bị mất thanh máu lắm u một con rồng à anh em ơi một con rồng gặp nhà này bí ẩn ngon nhà này bí ẩn không ngon nhà này bí ẩn không ngon thành ra là thôi chắc là khỏi kẹp lulu nhá nhưng mà con rồng này à con rồng này không ngon lắm anh em ạ cơ bản là mình không đánh bằng thượng long á thành ra là con rồng nó hơi cùi bỏ ra xua kẹp ta lông á mình nghĩ là không cần đâu anh em ơi không cần lắm đâu mình nghĩ là không cần đâu nhập nhà vương miện hắc hóa à nhưng mà lần này người ta update ê vẫn cookie một à vẫn cookie một thì hơi khoai nhá mình cứ tưởng là cookie hai thì được còn cookie một thì nó hơi gì gì á Uki một thì nó hơi gì gì á Uki một thì nó hơi khó đấy Joey của mình ngon chưa úp một cái bất tử này ra xua của mình lướt được mấy phát ngon phết thôi nhưng mà bắn được qua con rồng này không vậy bắn chết được con rồng này không vậy phải chết á phải chết á ngôi nhà này đi rồi vô cái đắc hóa này đi rồi à da đau đấy bạn mình bảo vi vt cởi áo ra đi rất nóng mà rất nóng mà phải không vậy người ta mặc áo này vậy là kêu rất nóng chịu đấy bạn mình là ai đấy cho xin cái tên ê xạ thủ nha xạ thủ nha soraka luôn nha hoặc là lấy con bi kéo rồi anh em ạ bi kéo hoặc là xạ thủ hoặc là sorry à không sorry ngon giáp gai cũng được xạ thủ hoặc giáp gai xạ thủ à ok xạ thủ bỏ con chuột ra hoặc là bỏ con à, ra uh, xua đi kẹp bốn xạ bốn xạ nó ngon ta mình nghĩ là kẹp cc và ngon hơn đấy với cơ bản là con soraka thì mình lấy luôn em ơi bạt nữa này bạt nữa này bảy đấy hồi máu một tí nhá cả hồi tí yasuo này ê lên cấp bỏ này đi được nha bỏ này đi được nha soraka nhà anh vương có tim băng hơi hơi man rợ một tí anh em ạ hơi man rợ một tí ê <laughs> né được tim băng nha né được con này nha nhưng mà bù lại con sen của anh vương lại chặt đam được của mình nè. con kia thì mình không biết là nó nhảy con kia không soraka ừ ít nhiều gì cũng cút được một cái anh em ạ tưởng lấy về xong rồi không cút được gì hết phế ít nhiều gì con dâu cũng cút được một cái trong con soraka nhà anh vương on hai cầm sorry à đấy thế nhở ê con dâu y của mình nãy giờ ngon đấy chứ con dâu y của mình nãy giờ kiểu cô vơ được mấy lần á con dâu y này đúng đồng tiền bắt gạo luôn anh em ạ con dâu y này đúng đồng tiền bắt gạo luôn á con dâu y đúng đồng tiền bắt gạo luôn á thật con dâu y này phải làm được việc kiểu con dâu y mười lần à mười mười điểm luôn á thật dâu y đỉnh thật yasu hai này lên cấp mình gặp talon cũng được anh em ạ CP ken nhiều vậy cứ đô tà tà lên cấp thôi mọi người việc gì phải vội Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lại rùa chưa lại ảo thật đấy rồi, người ta eco 50 tiền người ta dồn bằng lợi tức cứ ảo thôi, cứ ảo thôi. Người ta dồn để lên cấp chứ người ta có phải là dồn ra tướng đâu. Ra số Yasuhai à. Ra số Yasuhai à. Đó là con ra số Yasuhai à mọi người. Đấy là con ra số Yasuhai à. Đấy là con ra số Yasuhai à đó là con da su hai á con da su hai à da su hai à, ờ, ờ, ờ. đấy là con da su hai á ờ. nguyễn long gì đây nguyễn long thần sứ à ui nguyễn long thần sứ à ui huyết kiếm à <laughs> kiếm à. ê không nhưng mà thật ra là bốn cũng không khác gì hai lắm anh em ạ thành ra là mình kẹp hai thôi mình đang tính bảo là kẹp vào lấy bốn bốn bốn cái kia thì nó có ngon cậu ê từ từ nhá từ từ nhá bỏ ra đã ui. bỏ ra đã bỏ ra đã mình đang tính bảo là kẹp à, kẹp à, bốn à, bốn huyễn long ngon hơn không nhưng mà mình nghĩ là bốn huyễn long thì cái cái thần sứ này nó cũng chỉ hồi một lần đấy thành ra là không ngon lắm mình nghĩ là con này không cần thêm sức mạnh không chắc thuật đâu mình nghĩ là ra xua thật ra là thêm con dâu y nữa thì đẹp hơn nhưng mà thôi lên cấp đi anh em ơi tay chậm quá tay chậm quá thành ra là dồn cũng thế anh em ơi tay chậm quá nên là thôi nhá chết rồi ông này hách não mình có nói đang tính bảo là gì nhở đang tính bảo là dồn từ từ cho nó lên cấp anh em ạ nhưng mà thôi chợt nhận ra là tay chậm quá thôi thôi, thôi lên cấp luôn đấy anh em ơi khỏi phải dồn anh em ạ mất thời gian lắm lên cấp luôn kiểu tay mình nó hơi chậm mọi người nhìn cái thao tác tay của em tú là biết à tuy tay chậm nhưng mà cái này của em tú nó hơi bị gọi là nhạy bén á ra là chỉ cần đôi khi chỉ cần cái này thôi không cần cái tay đâu nha mọi cái tay chỉ dành cho những người khác thôi ui rồi cái gì đấy ra chu hai mà nó chặt một phát chút luôn hả ui rồi anh bịp nhá ờ bịp thế ấy soraka soraka mình bỏ đi được ấy nhở quên mất là bỏ soraka đi ấy anh em ạ tầm này mình là không cần hồi máu đâu nam tử hán đại trượng phu tầm này hồi máu gì đó mọi người chơi đi hello à, anh tú qua mệt hả anh à em tú có mệt đâu lại gặp nhà này à nhưng mà lần này sẽ khác lần này sẽ khác từ từ nhá con dâu của mình nhá cơ bản là con dâu của mình bị ấy thì em bắt rồi nha bạn bắt cóc ê thua bài này anh em ơi ê con bi ke bay đi nhá con bi ke bay đi lần này thì không có chuyện thua đâu ê con si fan hút một pha xa vậy <laughs> một lần thôi một lần thôi không có hai lần đâu không có hai lần đâu dôn đẹp hệ cái anh à dôn đẹp hệ cái anh à được dôn thì có chiến binh đúng không này có thua mình không vậy nhà này thua nhà kia vậy thì mình xin cái top một ha xin cái top một ha một bài Varus gọi là sau năm rao đầu còn năm mươi hai máu xin cái top một ha easy thế thôi nhanh easy một con on hai à easy anh em ơi on hai nhá Soraka, Soraka nhiều hệ à? mình xếp cái con à, silas qua bên đây để cho con da xua lướt đấy nhưng mà ông này là để con da xua ra giữa thành ra là hơi gì Ui, anh em ơi anh em nhìn con da xua của mình lướt sao đúng là da xua của vtu khác anh em ui da xua của vt vẫn là một cái gì đó gọi là kinh khủng tởm anh em ạ ê 5 round còn 52 máu và comeback cho mình một bộ bài Varus top 1 bài Varus này vào tay VT nó cũng phải gọi là đỉnh ấy em ạ Ui, ông này em ép nữa cơ ờ sao vậy anh biết đâu anh biết đâu biết đâu <clears throat> ok thì anh em nào đang xem một trên like cho mình xin một like nhé mọi người cảm ơn mọi người nhiều nhá 965 mà một game nữa à mọi người mọi người like cho cho vi đi với làm ơn đấy xin đấy mỗi người một like thôi là đẹp năn nỉ luôn đấy năn nỉ luôn đấy quỳ lạy luôn tại vì like miễn phí mà thành ra mình nghĩ là không ai tiếc like với mình đâu chẳng qua là đôi khi mọi người quên thôi đúng không 965 cái <clears throat> tìm game vô level tám ra số hai bát hai và rớt ba uy lao ba nami ba hai zoe à em tú lấy cái lõi đấy dôn tiêu dùng có thông minh mà đúng không tại sao nó lại đặt tên là tiêu dùng thông minh mà không phải là rau tại sao nó không phải tại sao nó không đặt lõi tên là à, zone để lên cấp mà nó lại đặt là tiêu dùng thông minh thì nó chứng tỏ nó phải có một cái gì đó thông minh chứ đúng không nhà cung đây nhà cung đây anh vương ơi quên like tí à không sao em cũng nhắc mọi người được nghĩa là mọi người rộng lượng mọi người cho em tú một like không không gọi là tính toán không tính toán top một còn bao nhiêu á trận vừa rồi như mình top một được cộng bốn mươi mấy anh em ạ bốn mươi mấy á a chốc à dấu hiệu kim long cái ê làm ơn ấy đánh à, đánh quái một lần ra cho mình con volibia đi ra thượng long sớm đi tại vì mình ít khi thấy ra thượng long sớm của mình lắm con bia thì sao nhỉ anh em nhở bia à? con này biết chơi chơi đó chứ ai ai như chè trên này à, bốn mươi top tám mà nữa nữa nữa trêu chèo trêu chèo kim long rồi kim long đê à kim long đê à. ra thì cũng chơi mà ra thì... oh shit <clears throat> hay làm trận hia liêu em vương master thượng long đấy hello em tú à hello bảo liêu nhá bảo sư tử à hello bảo sư tử nhá nhà này có olap sớm này ngon chưa cào cào cào tức mắt à thôi cứ giữ kim long lại đi mình nghĩ là giữ kim long lại ngon á mày đi mày đi thượng long lời thì thầm của đá à tức là Volibear xong rồi đá thượng long á một trong hai thôi hiểu không ý là thế nhìn anh tú đánh y easy luôn này à tức là đánh giống anh tú à được cái chưa tính ra là bài virus form rồi mình nghĩ là mạnh á kiểu cơ bản là nó đa dạng quá với cả zone ờ, virus với cả uy lao mình nghĩ là zone từ thượng long nó dễ anh em ạ thành ra là chơi được không chắc là mình không cấp đâu cấp thì có thể là ra được volley bia nhưng mà mình đang muốn giữ bọn này lại trái tim ngọc long năng lượng xanh và lò rèn à. mình nghĩ là lấy lò rèn nhá cái này dìu đen hoặc là một cái quyền triệu à mình nghĩ là đầu game chưa ai lắp kháng ấy thì mùa đông khá là ngon đấy thật đầu game mình nghĩ là mùa đông đi mùa đông khá là chiến khá là chiến trường chắc là úp cấp thôi không ngon gì kiểu úp cấp và nhìn nó ngon ngon là mọi người nhở kiểu tướng trông nó cứ bị phèn phèn á kim long cũng chả ra kim long thượng long cũng chả ra thượng long kiểu nó chả ra cái gì cho mình á đây là con AC à ờ cấp cho hai hai cái này vào trông hơi đần một tí anh em ạ em mà thôi làm cái ấy không giao điện không hay là làm cái diệt thôi mình nghĩ là lắp đồ từ từ thôi chắc là mình đi vệ sinh một tí nhá mọi người ơi mọi người đợi em tú xíu nhá sờ quên thì có hóa hình anh em ạ hóa hình một chút nhờ hóa hình đi hóa hình đi hóa hình đi hóa hình đi hóa hình đi dạy dạy em cách chơi hay đi anh à bù đá nhiều rồi nhá em ơi đá nhiều nó nói chứ anh đánh cũng được nhiều mà đỏ anh đánh đỏ anh chơi game có hay bây giờ đâu anh chơi game đỏ ấy còn nếu mà anh em muốn đánh hay thì anh em có thể xem anh hai, bậc thầy gọi là lý thuyết anh em ạ bậc thầy lý thuyết còn pd là toàn là lời thủ đá mà à đá thủ anh em ạ đã thủ vị gì chắc là mua này lại đi thấy chưa đầu game cái này khó chịu chưa đầu game cơ bản là nghĩ là đánh tay nhiều ấy thành ra là cái đấy khó khá là khó chịu ngon nhảy nhá ngon nhảy nhá con này lại ra một con sen nào ê chưa ra cho mình con kim long thứ hai nhỉ anh em nhỉ hơi buồn đấy anh đá có hay chơi anh đá có hay chơi có hay chơi tú không vậy à nữa anh đá nữa anh đá nữa không làm con ba chiến binh rồng ba chiến binh rồng không ba chiến binh rồng cũng chả làm gì cả cho con này vào có cc á mình đang muốn cho những con cc vào để đép anh em ạ thì mình sẽ bán hai con này đi Ui tư duy thách đấu tư duy thách đấu tư mỗi tội là tay hơi chậm anh em ạ tay nó hơi chậm thành ra là đảo bài nó hơi bị linh tinh tư duy thách đấu mà tay nó hơi chậm ê tính là lisi có cc nè lôi long có cc nè quyena có cc nè gna có cc nè tư duy thách đấu tư duy thách đấu xong rồi thêm cái chuyện băng anh em ạ ông hoàng cc ông hoàng cc đừng thách đấu cái chào nghĩa hoàng <laughs> chào nhiều nhờ xem hay ghê nên phải like thôi à cảm ơn trần chiến nhá em tú chỉ cách tính số máu mất mỗi rào á mỗi rào á mỗi rào nói chung là mỗi con tướng là hai máu còn ở hai chấm thì bet không tính máu nè ba chấm là bet tính hai máu bốn chấm là bet ba máu còn năm chấm là bet tính ờ, năm máu còn ờ, sáu chấm là bet tính tám máu bảy chấm là bet tính ờ, mười lăm máu đấy thì anh em cứ tính như vậy là được còn thua từ chết thứ sáu trở đi là mất một máu một chết nhé ví dụ anh em thua sáu con ấy thì thay vì là mất mười hai máu thì anh em chỉ bị mất mười một máu thôi đấy kiểu thế mình ăn hưởng một cái nước mắt một cái cung và một cái kiếm mà kên cầm kiếm khá là ngon anh em nhở nhưng mà chắc là mình lấy một cái kháng phép trước đi mình lấy một cái kháng phép trước kên cầm nước kiếm mà kên cầm kiếm thì cơ bản là hai cái kiếm ấy mình nghĩ là không ngon không tích được tiền luôn à đi xin thì ngon thật đấy nhưng mà lần này mình phải tích tiền rồi anh em ạ thôi nhá thôi anh em ạ bỏ đi bỏ đi xin đi nếu mà thua thì bỏ bán nó con này đi cái kiếm á cái kiếm này không biết là mình anh được không ấy chứ khó lắm tại vì cơ bản là bài mình cũng không có nhiều đam lắm rồi đang có thay da rồi luôn khó rồi chắc là bất trích anh em ạ cc bắt nữa không để chuột hai luôn nào cố lên đi đa ơi anh tin em ok xếp hết cỡ ở đây chưa xem con viana đôi khi chỉ là một con gọi là hai tiền thôi nhưng mà nó cc được con xây ra mấy lần đấy thành ra là mình có trích ấy nhá nên là nhiều khi anh em đánh nguyên trích anh em phải để ý mấy cái tình huống nhỏ ấy nhá nếu pha vừa rồi mà mình xếp con viana bên đây là mình thua chắc một trăm phần trăm rồi nhưng mà mình lại đào qua con viana qua kịp thành ra là cc được hai phát anh em ạ hợp lý không ạc à, chính của mình á ạc à, chính của mình một cam mốt hay sao á ờ chắc là mình không lên sáu đâu mình đánh từ từ lại thôi con này có thể là mình bán ê gặp nhà này mạnh này nhà này kinh đấy cảm giác mấy nhà kia mạnh quá anh em ơi thành ra là mình có thể thua đấy lần này người ta đảo qua đây kịp này gặp nhà này à. chết rồi chết như vậy chắc là mình thua đấy nhưng mà thắng anh mua thì mình cũng tích tiền nhá ê từ nha ai chốc dãy được không ai chốc đâm đi đâm đi đâm đi đâm đi ừ hey, khó chịu nha a chốc khó chịu nha con a chốc này nó hơi bị khó chịu đấy con a chốc này nó hơi bị hơi bị khó chịu đấy hey, con a chốc cầm mấy đồ này khó chịu nha ẩu ẩu con virus này ẩu à bên con à, con gì nhở con a chốc này ẩu mua con lợn lại đi nhở hợp lý chưa bài mặc dù là không mạnh lắm nhưng mà vẫn có một cái nguyên trích năm nhá kim long à kim long ra hơi muộn nhở đấy nói chung là đầu game cứ bắt hai sao mà, mà đép thôi anh em bài mình có hệ gì đâu cơ bản là anh em bích đồ với cả anh em xếp nó hợp lý một tí là ok tối anh quá trình cho em mấy game nữa để em lên kim cương nha chịu vậy chịu ba mươi tiền à tại vì cơ bản là đau đầu mình ra năm tiền nên nó hơi nghèo nha mà thành ra là tập này ba mươi tiền svu hai này buồn rồi mà sao còn lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào ê mua con này lại đi nhiều khi là kim long của đấy thì ngon kim long có ly biện không ra tam cây ăn nào tam cây ăn và phanh cùng con này vào thì có đam ê mình nghĩ là bỏ con ly với con này ra được rồi đấy thật nghĩ là như vậy ngon hơn này ừ, nhà này cũng mạnh nhá cái bàn tay mỹ là hung đáng lắm cái nhà này mạnh quá tại vì cơ bản người ta có rất lửa người ta cũng chia đồ ra với cả nhiều hai sao quá nha em đâm phát nữa không ui được mà chắc là mình đã thua á ui con này còn một tí máu kìa khó lõi này kinh quá chia đồ qua kinh quá thách đấu rồi anh tú mọi người cứ trêu làm làm em lại phải căng à ác vậy kỳ ác vậy kỳ ác vậy kỳ quốc lành à nhà máy tái chế tí nữa mình tháo đồ được đúng không ê mình có huyết kiếm mà mình nghĩ là không cần phước lành đâu lấy nhà mày tái chế đi u voi đi bìa đồ này à không ngon nhở đồ này không ngon lắm đai máu với cả cái này à một cái thông đạo ngon dao điện à bàn tay một cái bàn tay à đồ này mình nghĩ là cho con này thôi đáng lẽ ra là cho con a chốc thì nó ngon hơn cơ nhưng mà bàn tay dây chuyền đi nhở một cái dây chuyền tầm này mình nghĩ là cũng ổn một cái bàn tay đấy tầm này cái đép đạm đấy nha anh em ơi nói chung là đồ này thì chưa ngon lắm nhưng mà tí nữa ra con rồng thì không biết sao tầm này mình nghĩ là thua rồi thì xếp linh tinh đi cũng được tại vì mới thua đồ rồi á ê xếp bên kia đẹp hơn anh em ơi xếp bên kia đẹp hơn xếp bên này xấu á. xếp bên kia thì nó cc để con chờ quên đấy đỡ mạnh xin hai tiền ngay em tú xin hai tiền ngay em tú xin hai tiền nào ok sức sống mới à sức sống mới thì kinh rồi đặt tiền hai tay không bằng con đồng bốn nha bạn vẫn vẫn vẫn hồi được một phát nữa cơ ồ khó chịu luôn khó chịu chưa à chốc à chốc ui à chốc đần chưa win được thì mình bán con này đi mình lấy con này vào là ngon rồi nhưng mà lại thua mất anh em ạ thua mất sầu quên sầu gủng sầu quên sầu ngủ e con này ngon hơn nhá tại vì cơ bản là con này có đấu sĩ với cả có chiến binh luôn mình nghĩ là hợp hơn hợp lý hơn bán đi một cái dao điện để đép không hay là quyền năng nhở mình nghĩ là quyền năng á quyền năng đép thì nó ok hơn quyền năng đi quyền năng nhá anh em ơi à ra là cái ông này ông này đồ nó quét cho người ủng hộ nhưng không quét là nữa nữa nữa nữa đòn nữa đòn nữa tôi quét rồi trêu rồi bàn tay cho con này không được cho con này đi nó cho thêm một chút đam nhé mà đép mình nghĩ là kiểu gì con này cũng hách được hai tiền đấy thành ra là chắc là không phải bán con này đâu ok ok chém chém chém nhưng mà gặp nhà pháp sư thì cái đồ này của mình ấy, nó lại không ngon lắm chắc là mình sẽ nhặt một cái dép nhá một cái dép hoặc là một cái gậy trước anh em ạ nếu mà giờ gậy thì nếu mình có hùm đao còn dép thì có quyền năng thì tí nữa đánh gì mình nghĩ là cũng hợp lý thôi tại vì cơ bản là mình có cung có kiếm rồi ucc khó chịu đấy còn nữa ừ ok ok đẹp đẹp đẹp đẹp luba rất là đẹp nhá ông này win trích luôn đẹp chưa ui xây ra với con cookie cầm gì kìa ê không có giáp nha nhưng mà rất là nhiều gậy à rất là nhiều gậy à mình lấy con heo con rim tí nữa mình gọi là xoay form qua xây da đánh cũng được hay chứ tại vì tí nữa mình có tháo đồ anh em ạ khá là ngon lấy gậy mà hai con hecarim mà ngon nhở làm vợ anh nhé anh anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người trẻ chớ mang đến cho em sự bình yên chắc là mình không lên cấp đâu anh em ơi mình đánh từ từ thôi tại vì tí nữa mình ờ, nhiều tiền là được anh em ạ chọc cái ông vt này như gẹo con đít năm tuổi à, ấy ấy nhỉ à chị ơi donate cho người ta được chai nước xong rồi muốn chọc gì chọc là nghĩa hoàng thà thà gì đấy thành tùng chết rồi ép bị kéo rồi nhưng mà cơ bản là mình không có gì để dưới bo ấy ui bị kéo xong con hecarim pc nguyên nhà luôn à càng con kên làm việc được một con không con kên có làm việc được một con không thì bảo không được chế fu làm được không sim một con nè sim một con nè ê đừng rút nha sim một con đã ok ok đẹp ngon quá bảy mươi bốn máu à nhà này nhà này Olaf nữa à? hmm. tính ra là mình đang thừa con này nè nhưng mà cũng chả để làm gì cả cấp từ từ thôi đấy đao sau tự lên cấp nhá con con olaf này mía cũng chả cần hai đâu tại vì tí nữa mình thay một con sen á thì nó đẹp hơn đấy ra này tự lên cấp là đẹp làm vợ cái con cặc à? <laughs> nữa nữa nữa thế anh đang ỉa mà khó ỉa quá vd ơi vd thì hát, một bài không mà vd hát mà lại ỉa được à ảo nhở tưởng hát xong lại nín ỉa thì chết ê nhà này có con rồng xin phèn với cả hai con hekari mà ngon đấy nhở chọc chọc nhưng mà là chọc con cóc à ê vt gần thua á vt gần thua á ba ba tỷ quan ơi vt gần thua á nhưng mà chắc là mình thua thôi tại vì cơ bản con á chốc này cũng chả đam được đến thằng sau đâu con rồng hút đẹp tốt win nè mất chích cả cái ông nào đấy hoàng này mộng dã hoàng này chuyên gia gọi là muốn mơ gọi là mất chích anh em ạ cày thế nhở anh hát hay quá tâm hồn thanh thản nên ỉa vdt xin cái vdt <laughs> xin cái biết kiếm đã này cái cái đồ này không tháo được anh em là tách ra cái cho mình tách cái đồ đấy ra cái slow mo slow mo giáp đặc biệt năng ui một cái quyền năng hay một cái cuồng đao là mọi người nhờ cuồng đao đi mình nghĩ là cuồng đao đi tim băng luôn à lắp hết đồ nhá ui vừa tim băng với kia à? khó chịu ê bốn đấu sĩ nha ui khó chịu chưa mang đến cho em sự bình yên yeah và ông tai âm áp nị ba ba khi bù ra thì đánh đấy cứ kêu chó đỏ thôi mấy này anti fan à anti fan vt à mình cần một con òn anh em ạ con òn nữa bây giờ cùng loạn nhất thống phóng hỏa với cả ê mình chưa có cái dép lửa nè lấy cái này không nhất thống thì không ngon khảm bảo thạch cũng không ngon phóng hỏa thì thật ra là cũng được mình nghe lấy phóng hỏa đi phóng hỏa cần không nhờ đây đổi đi tại vì mình muốn lấy một cái gì đó gọi là nó nó gọi là đột biến hơn ấy. ê liên minh rồng thần hoặc là một cái gọi là chiến lợi phẩm nha chiến lợi phẩm thì chắc cốp quá nhở còn liên minh đồng thần thì có thể đánh được nhiều rồng nhưng mà mình nghĩ là cái đồ của con ides không ngon đấy thành ra lấy chiến lợi phẩm nhá nếu mà ví dụ cái đồ của con ides ngon thì mình lấy liên minh đồng thần được rồng hai rồng hai ui liên minh rồng thần là bú rồi đưa ra đồng hai à có nhỉ tại vì các bạn lấy chiến lợi phẩm ấy thì con uh, si phèn của mình nó không bị chết được anh em ạ thì thay vì lắp cái huyết kiếm tí nữa mình nghĩ là lắp cái quyền năng khá là ngon tại vì mình có tháo đồ nè không một tí nữa làm một cái gì gì luôn quyền năng mình nghĩ là được á ừ á áp á cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào Go, go, go, go, go. Bầy rồng là sao liên minh là là sao? Bầy rồng cùng loạn tức là kiểu nó sẽ giúp ờ, giúp cả team á. À quên mình cặp mấy rồng cũng được nhá. Đấy, nói nôm na như thế cho dễ hiểu. Thiếu si silat nữa à? Rồng hai. Rồng hai. thừa chết rồi vẫn kéo anh em ạ con thừa chết rồi vẫn kéo cơ evt đánh kiểu nó bị pro quá hay sao mọi người ạ tiền tích tiền lên chín nhá đảm bảo rồng một tới chết nè, ê con on rét ngon nha con ạ e, à, con on giá xuống ngon ê cái con đó anh em có thấy không cái con đó anh em có thấy không anh em anh em có thấy con này không dòng người vội vàng lướt qua chợt như chiếc hôn thế thôi chắc là mới đai đi nhỉ làm cái đai đi đợi cái dập lửa nhá hoặc là đợi một cái vuốt đâu ờ, hoặc là re ke re que hoặc là dập lửa thờ red hai à đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi vì đi thấy mấy bài đánh co bằng rồng với bài bầy rồng thì bài nào khỏe hơn á mình nghĩ là đánh bằng bài bầy rồng thì khỏe hơn chắc rồi quan trọng là mọi người có run ra hay không thôi còn bầy rồng chắc chắn là khỏe hơn này à, bầy rồng này ê con rồng con rồng trận này của mình bất tử ấy nhá nhà này không đủ đam giết con rồng của mình nè thành ra là cứ chiến lợi phẩm mà được anh em ạ thì chắc là cái này mình làm gen keo hoặc là làm cái rất nhiều rất là đẹp tính ra trận này cũng nhiều nước mắt đấy chứ một cái hai cái ba cái lợi anh em ạ cào cào cào cào cào nhà đấy một dâu y thì nghĩa là không đủ đam giết mình đâu cào mình còn có mình còn có chiến lợi phẩm nữa chắc cốp anh em ạ chắc cốp quá vì đi đánh chắc cốp quá Trời, đấm cũng phải gọi là đau anh em ạ. Trời. Bom. Ảo xin, à quên. Auden Soul nè, à? Rao sau mất trích tiếp à? Không, không mất trích được. Tuấn Tú thế bài rồng lối đi riêng khỏe không á? Nói chung là bài đấy mình chưa thử nhưng mà theo đánh giá của mình thì chắc là chơi được. Đấy. Còn khỏe hay không thì phải tùy vào đồ với cả tùy vào mọi người rôn ra nữa anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là chơi được tại vì các bạn là bây giờ nó sửa lại cái lỗi mà kiểu ờ, ví dụ mà anh em kẹp hai ba hồng ấy mà lỗi đi riêng ấy thì nó vẫn vẫn vẫn tính cho con hồng nhá ngày xưa thì nói chung là nó không tính mà bây giờ thì nó tính rồi anh em ạ quên mất để con tam ken ra ngoài đấy anh em ạ để con tam ken ra ngoài để bắn vào con tam ken đấy mình nghĩ là ngon hơn để như vậy à ai da kéo vào con kia không kéo vào xây da nhưng mà xây da cầm đồ này thì nói chung là không có đam không thể nào mà giết được con ấy của mình á con sifen á giết được con sifen thì game nhái game nhái liên quân Ken Ê từ từ nhá Siken cảm giác mất máu hơi nhanh đấy Ê Siken hút đần mấy rau rồi nhá Chiến lợi phẩm hơi bị ác đấy Thôi VD không nhớ nó không qua VD điều gì cơ Ây Tí này vui nhau Đưa chưa Hôm qua VD hình như đưa rồi mà Ê hình như là dưới xe cái gì dưới xe dưới xe một cái đai một cái cung và một cái đai máu với cả một cái gọi là lấy đồ này thì lên cấp được nhưng mà bù lại không ngon lắm nha em ạ đổi lại tí đi ê mấy cái giáp này ngon đó kiểu giáp gai giáp lửa gì ok luôn này máy chiếu các thứ luôn nè khá là hợp lý đấy mình nghĩ là hợp lý đấy được á the rat chắc em chờ thành lý winnie mùi hương trên vai giáp gai hay là máy chiếu nhờ anh em nhờ quỷ thư tí nó cho con òn không dắp lửa không ngon cơ sorry dắp lửa ê sorry dắp lửa mình nghĩ được ấy chứ một cái bốc đồ cho con lợn tạm nhá tí nữa mình đổi đồ sau anh em ạ đấy như vậy trước đi tí nữa có gì mình tháo đồ này ra cũng được cái này cho con này đi hợp lý chưa để tim băng tí cho bike anh à hợp lý hợp lý hợp lý tí em tú cho con bike tim băng á tim băng này dây chuyền thì để lại được này giáp lửa có rồi sorry có mình nghĩ là ổn rồi tí nữa một cái tim băng xong rồi tí nữa hai cái găng này mình có thể tháo ra làm đồ đam đấy trong trường hợp như thế từ cho nó láp ở dưới đi tại vì mình thấy có nhà có thổ bét đấy mình không muốn con bạc của mình ra chiêu muộn đâu cho con bạc ra chiêu sớm mình nghĩ là hợp lý hơn ok này nhà này không có khăn nhá thành ra là con bạc của mình ra chiêu được nhỉ nhưng mà nhà này có cái diệt anh em ạ có cái diệt nhà mình mà có lôi long là quy được nhà này chứ tại vì mình trồng tc vào ấy mình nghĩ là hợp lý nhưng mà cơ bản là mình không muốn rôn ở đây lắm đó. mình muốn lên chín hơn ui thiếu một tí đam kìa ê cả chiếc con rồng trước đi ừ ok cả chiếc con rồng trước thì có hốp anh em ạ có chiến lợi phẩm anh em ơi con rồng này có chiến lợi phẩm khép bọt nhờ rồng chiến lợi phẩm ác nó ác nó ác chiến anh em ạ quá cái gớm lấy được con này ra đung đồ sida nhỉ? nhở nó đã ke với con này vào là sáu ám long này con on hay con đây với cả kẹp thêm một con gọi là quijana nữa là đẹp đấy chắc là mình đánh bốn đấu sĩ thôi về lết thì kiểu mình thấy nhiều nhà sắm diệt lắm thành ra mình nghĩ là đánh bốn đấu sĩ là hợp lý rồi <laughs> gà gà con Siven thúc đi đâu à đây nhá mình không bị con thờ ghét kéo này à, thành ra là vẫn ok con này của mình ra được chiêu một lần nè ê từ từ nhá đợi con này siêu đúng con này không Ui. ê không dính nhở? à nhà anh vương à nhà anh vương thì tha cái nhà anh vương thì tha cái nhà anh vương thì tha cái nha mặt nhà anh vương thì tha cái tha cái ok ok nữa nữa nữa nữa anh vương tự anh vương cào cào cào cào cào cào cào đấm yêu nhanh vừa con cpn kia có thủ hẳn nè <laughs> lại vì đi đánh hay quá hên chúa gì đấy anh vương Ê, anh vương thua mình xong bây giờ lại đổi thừa cho mình là hên chúa à hóa ra là mình phải hên mình mới ăn được anh vương à chịu vậy chịu vậy chịu vậy si phèn ba đi à si phèn ba đi thì nó hơi tốn tiền với cả nó hơi khó đấy nhưng mà mình cứ ôm tạm đã nhá cứ ôm tạm một con đã tại vì tầm này mình cũng chả rôn gì ê hai nhà này mềm nhá hai nhà này mềm nhá gặp nhà kia thì mình dí cái giáp lửa ở đây còn gặp nhà này thì mình dí cái này qua đây ui xếp đổi thôi vậy đổi thôi vậy Stephen đội địch ủi vô cắn carry nhà mình Stephen mình ủi vô mắt để xem con carry phản ứng nhất được thấy à <laughs> không sao nha bạn miễn sao đồng win là được anh vương thì chỉ có trên bàn nhậu thôi à hợp lý hơn đấy đinh hề anh vương chỉ có trên bàn nhậu thôi nhưng mà anh vương vẫn là thua lớp so à? lớp so là ông trên bàn nhậu ui né kìa nhưng mà chắc là hết hết đam mà mình win được con ta lông này không có đồ ấy thì ra không sợ lắm chịu ok ám long ờ à, không được không được, được ám long anh vương lấy đấy pháp sư à sojin à tim băng nữa à từ từ nhá nếu ví dụ mình lấy xẻng thì biến được cái gì ông ta biến được pháp sư à biến được sát thủ à mình nghĩ là lấy xẻng ra đi anh em u su à ra su sát thủ vì sao anh em nhở này ra su pháp sư sao sáu mới lên được anh em ạ à. ê ra su hai bàn tay không ra su hai bàn tay không khá là ngon ra su hai bàn tay hay là ra su sát thủ ra su sát thủ thì tí nữa cc được nhà pháp sư này khá là ngon đó hợp lý giao sau mình lên đó mọi người ơi nói chung là ra su sát thủ thì tí nữa về lết đánh với nhà pháp sư được anh em ạ đấy chưa gì nó cc được một phát rồi nè bạc ulti được này hợp lý chưa con ra sát thủ hợp lý chưa mọi người ơi biết là đỏ rồi nhưng mà em tú gọi là phải đánh luôn luôn gọi là chuẩn trí anh em ạ từ từ nhá con ấy chạy ui bị giáp lửa đốt mọi người ạ nhưng mà này dâu dâu dâu y hai anh em ạ bài này dâu y hai vậy là gớm so là bợm nhậu hả đúng rồi mọi người gớm so là bợm nhậu siêu nhậu luôn siêu nhậu luôn kiểu không có đối thủ luôn á đồ dôn thế long tóc đánh là gì á đồ dôn long uh, viễn long tóc đánh á em tú nghĩ là một cái ờ, khăn một cái diệt và một cái quyền năng còn không thì thêm một đồ phục đấy Ui. mất xích rồi chắc là mình lì hết rau quái luôn nhá tại vì nếu mà rau này có chích ấy, thì mình lên cấp luôn còn mất chích rồi thì thôi tìm băng tí nữa cho bi ke này tí nếu còn thường một cái đai máu với cả một cái nước mắt à ê con này bị chậm nha con này bị làm chậm nha con này bị làm chậm nha may mắn cũng là một kỹ năng à gặp anh xong nó update nhé không đấy à ok anh vương ơi hết dao rồng em mới update đây nhờ biết khi nào mới gặp anh vương anh vương để em đẩy phụ cái nhà cô đơn lâu ngày được không nhà cô đơn lâu này win này nhà anh vương win được không nhà anh vương win được nhà hợp lý đấy à da nhưng mà em thua anh vương anh vương ơi anh mạnh quá anh cứ lừa em thôi Ui, con rồng này cứ hút vào cái gì á oh shit con rồng này hút cái gì á <laughs> ra đủ anh em ạ nó cứ phải gọi là ra đủ ra đủ anh em ạ hợp lý thế nhờ nó ra nó cứ phải gọi là vừa tròn vừa tròn vừa khít con lát đúng không thiếu một con lát, nãy giờ mình thiếu lát rồi anh em nhở quên mất nãy giờ thiếu lát đấy gặp anh vương thì chắc là mình không lắp đồ mình tha mạng cho anh vương một rau hợp lý chưa gặp anh vương thì không lắp đồ tha cho anh vương một rau silat nữa anh em ơi quên mất nãy giờ thiếu con lát đấy đây rồi con này thay con u lát này hợp lý chưa sáu ám long con này vào nữa binh ba sát thủ hai lô long à thôi mình nghĩ là lô long tầm này cũng chả quan trọng đâu gặp không gặp con rồng này ba sao mình thấy nó hơi khó đấy anh em ạ còn cái lôi long này chắc là bỏ đi mình nghĩ là đánh bằng cc ra xua các thứ là ok rồi cc ra xua các thứ các thứ là ngon lắm rồi á không cần lôi long đâu tầm mid game thì mình nghĩ là lôi long ngon đấy nhưng mà tầm này mình nghĩ là ra xua hợp lý nhà này đi rồi nè hay à hay à hay à hay à hay à anh vương có hay không chó đỏ tết đấm cách nhà kia đi à đây anh vương ơ nhà này cũng chết luôn à he he bạt hai này dồn nốt thôi mọi người nhở ta lông nó nhiều cực cực luôn á cực kỳ luôn á soraka cũng nhiều cơ em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào uh, hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng cau mày không coi như chưa nghe thấy cả ly vậy gặp anh vương à gặp anh vương thì đen rồi gặp anh vương thì đen quá nó lên một phát full hai luôn anh vương ơi mà thôi em nghĩ anh vương top hai rồi ê thua nhà này nhá ẩu ẩu ẩu một tên nữa lên chín là bú rồi à đen thế à, em tú chịu con sorry anh vương giờ em tú mày sống sót ngay <laughs> ui ép ép luôn à chịu rồi fanboy zerot ép ép luôn thì chịu vậy thôi em tú xin vậy <laughs> ê một ca cho ta vui vui lên một ca ok vui vui lên một ca ok không phải nói nhiều làm gì anh em ạ vui vui lên một ca ok hợp lý nhở chơi thế chịu à con sudaka hai để ngoài trời lên cấp thiếu hai vàng cay thật là không sao anh vương ơi không sao không sao không sao không sao không sao không sao không sao không sao anh vương ạ không sao không sao <coughs> chơi game lõi bốn thì chịu à chắc là mình like thêm một game nữa mọi người ạ chưa biết là lõi bốn ở đâu đây tú mở bao nhiêu trứng ra su á em tú mở ba quả mọi người ạ nói chung là hơi đỏ mở ba quả thì ra rồi một một ba một ui ôi nó cứ phải gọi là ao ao cái chìm cái đi trả điểm lại đây à được được được chắc là em đánh được một game nữa thôi mở trứng đi à em tú có trứng đâu em tú có trứng đâu có trứng thì em tú mở ngay anh em nào cần mở trứng thuê không em tú mở cho uy tín luôn á mò đúng ba quả ra rồi tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu tận cùng cuộc cuối cơn đau ai trông ông ai đêm dài thao thức ta ra ta ra ta ta anh cũng đâu top tám donate tám k nhỉ anh tú à ok lê quang hưng ơi top tám à tám k cũng nhận tám k được một chai nước ấy chứ ít ỏi gì đâu đánh chỉ biết top tám có cái trứng free kìa ok ok tí nữa em tú mở nhá em tú vào trận mất rồi tí em tú mở sau chắc là hết game em tú ọp xong rồi em tú nghỉ ngơi một tí tối em tú đi ăn mọi người ạ đi ăn ọp team bên tg thì ờ, chắc là mai mình live tiếp nhá tại vì tối về thì sợ nhiều khi nó <laughs> hơi bị choáng ngợp một tí á nên chắc là để mai cái <clears throat> không hứa trước được nếu mà kiểu tỉnh táo thì mình sẽ like còn nếu mà không tỉnh táo thì để mai nhé cảm ơn mọi người ủng hộ em tú trong buổi chiều ngày hôm nay nhé hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi đi hay không đi đấy à rồng ba à? ác thế vì gì á em tú rồng hai mà em tú rồng ba đó rồng hai mà <clears throat> rồng hai rồng hai à đi ăn để ngồi cạnh mấy bạn nữ à nữa thế anh không hề nói vui vui ấy thôi chứ quan trọng gì túi thật cung ấy em mát tôi cung sao mà tranh được anh anh vương ơi sao mà hay à quên sao đặt cũng được sao mà tranh được tự nhiên đau cái răng ấy nhở những cái, răng ấy nhở có cái game Auson ba à à à ở à, ừ, ừ, game đấy em tú anh chín kim long em ạ năm chấm mấy em tú lên chín trăm tiền cơ mà game đây nói chung là đánh hơi hơi bị chó đỏ một tí anh tú vào sài gòn dạy ông chè chơi game được không ạ chứ một buổi trưa bốn lúc tám thì <laughs> chắc là để qua tuần em tú gọi là sắp xếp lịch gọi là vào phát trinh cho gấm chè đấy <laughs> nói vui chứ anh tú thích lắm nữa nữa nữa ê cái này được nha huyễn long này em tú là bảy ê kim long nhá kim long ê A à, chốc à quên voi libia đi voi libia một trận đi voi libia nào voi libya nào đồ nước mắt à một trận phép sư nhá một trận phép nhá đánh đam rồi đánh phép một trận đi mọi người ơi cả nhà ơi đánh phép một trận nhá cả nhà ơi Đánh tiền đã bán cái này đi này tao sao úp cấp lên úp cấp lấy tỷ lệ tướng nếu mà bán đi thì tích tiền đúng không nhở một hai ba một hai ba bốn con à quên một hai ba bốn được bốn tiền tức là tám tiền hình như là rau này nó cho mình một tiền nữa đây là khả năng đây ờ, là cái này à có chắc là cung cấp đi anh em ạ cơ bản là cũng có hai đôi ấy tại vì mình muốn lên hai sao nữa lên là hai sao thì đép nó dễ hơn eco là đánh lưu ấy nó hơi khổ anh em ạ ê nguyễn long à nguyễn long mình vừa bán mất con gì không nhỉ mọi người nhờ hình như là chưa bán con gì đúng không nguyễn long này đánh khá là tốt nhá tại vì mình chưa đánh trận Nguyễn long nào đúng không chiến lợi phẩm mình đánh nó hơi phọt không phải hơi phọt mà là kiểu đánh nó ấy quá sức sống mới thì đánh pháp sư ê hề hề hề. em tú phải đánh một trận Nguyễn long đấy đánh đa dạng nhá cho mọi người xem nó thoải mái không lại bảo là ông này spam Nguyễn long này à, dna Nguyễn long không hay là cho tam ken Nguyễn long nhở diana huyễn long thì có đam còn con tam ken huyễn long thì tanh tanh tanh cơ có cái dao điện không dao điện thì đép dễ nhưng mà cơ bản là tầm này con nào cầm dao điện ngon đây chắc là cho con này luôn ê hề con lulu đánh nhanh hơn nhá chắc là mình đánh huyễn long luôn anh em ạ đặt cái anh vua có cái giáp lửa với cái đồ này là sao giết trời sao giết đây trời u là trời nhưng mà mình nhiều đôi ấy thì nó mình nghĩ là lên hai sao là mình đép được á khá là ngon một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín à. phải bán hết đi à thôi nhá chắc là mình để hai sao lại mà đép anh em ơi để hai sao lại mà đép diana chắc là khỏi vậy đi không làm clip game đó đời không nể à nhưng mà trận đấy em tú không quay thì cọt lại anh em ơi trận đấy không quay thì cọt lại tính ra là hôm nay nhiều trận hay lắm nào là năm vàng ba sao các thứ ấy, rất là nhiều luôn nhưng mà mình lại không quay thôi hơi tiếc mình tích tiền được không ta mình muốn tích tiền hơn đấy tại vì mình thua rồi ok vậy nhá nên chắc là mình nhặt một cái đai máu hoặc là một cái dép trước hướng đến một cái dép lửa dép nó dễ nhá còn không thì sẽ nhặt đồ đam cho con tì ra vu thì chắc là một cái tuyển triệu hoặc là một cái cờ phép đấy trong hai nhà này chắc là đánh lilia luôn à là cái lõi này mình là đánh lilia là hợp lý nhất rồi em tú đép được hai chết nha em tú đép được hai chết nha ui sao lại mỗi con đánh một cái vậy huyễn long là phải có ra su à còn không thì đánh sáu huyễn long thôi đúng không có game nào anh không cho đỏ à? nữa nữa nữa hề ông ngứa hề này chôn à Ê, bán hết đi tích tiền không hay là lên cấp nhở mình nghĩ là lên cấp đi lên cấp được tại vì mình muốn lên cấp lấy tỷ lệ nhiều khi là đầm con rồng luôn rồng nào cũng được anh em ạ thật rồng nào cũng được kiểu rồng nào cũng ngon á rồng nào cũng đẹp được cơ bản là mình muốn đép á chắc là mình sẽ không để bọn thượng long này lại đâu bỏ đi gặp nhà level năm luôn là chiến lợi phẩm nữa để con scanner ở đây chắc là mình không ghép được chết nào rồi ê rồi nhá nhiều khi cạp chết được con lợn á hợp lý này hợp lý anh em ơi chết nghĩ là thành công rồi ê nấu con sen nhá xin xin xin xin xin xin xin hợp lý hai chết anh em ạ <laughs> tính ra lấy cái lõi này để có thể là đánh lung chích được nhưng mà cuối cùng ấy lung chích rồi nu nu cầm giáp nu nu cầm xẻng nu nu cầm đai nu nu cầm kháng phép nu nu cầm gì cũng lấy trừ cung với gậy không thật ra là cung với gậy cũng lấy luôn nhở tại vì cơ bản là tí nữa mình bán đi được nu nu cầm giáp thật anh em ơi hợp lý hợp lý xin giáp hợp lý quá mọi người ơi lên được u hai là tầm này mình đỡ khổ hơn á cầm giáp về tí nữa một là làm giáp lửa hai là làm à quên hai là vũ tượng ba là làm à, biến ngựa đấy nói chung là ra được cái gì thì chơi cái đấy về để kiểu gì à ra một con nunu hai với cả một con đi ra vũ kiểu gì à ra anh em mạng game nó là thế đấy còn không thì ra con zone với cả con ấy đi zone với cả leona đi có thế ở bậc hai bạn nào này đi này lulu hai con này con cho con tam ken vào à quên cho con này vào thì mình nghĩ là có đam hơn nhưng mà thôi mình đang cần thua đấy chắc là mình tích tiền nhá mình đang cần thua anh em ạ thành ra là không quan trọng lắm đâu nhà này à nhà này hơi yếu đấy nhiều khi mình win nhà này á thật nhà này yếu quá nhưng mà win thì mình đánh lại win cũng được kiểu tí nó ra được cho mình con hai phải quan tâm gen hai với cả con cookie cookie tầm này là win huyễn long gì đó chú à huyễn long thật sứ long ơi thật sứ không không win được nhà này có con olaf cầm thanh kiếm ấy sắp đam nó nhà mọi hey, thua bốn chết cái đòi win thôi oh shit cái thế pha đấy mình bán con lulu đi đổi mình giao điện cho con này nha anh em nhở cảm giác con uh, lulu cầm giao điện nó hơi bị cùi cùi hơi bị cùi mía hơi bị cùi mía một xíu leo này mình nghĩ là con này phải bắt lại rồi này nhà này mãi ui ly xin hai à ê ẩu nhé, không chơi nha không chơi nha sao là con kia hai sao vậy sao là con kia hai sao vậy à quên sao là có con đi ra vậy Bì bà bì bà chả đi ra đây mình lấy cái lõi này rồi không có xoay bài được ê đeo đồ con ta rất là ngon á hợp lý đừng win nhá xin đấy nhà này có chiến lợi phẩm mà đúng không ra là con xét này cứ đấm là được thôi đúng không chết rồi con xét này yếu lắm mình chỉ chết cho quái à hỏng nhờ hỏng nhờ bài này sao chín mươi máu vậy ta kịp vậy cua đau này thì hơi hơi nhà ai à quên hơi hơi hơi hỏng đấy hơi hỏng cái hình đấy hơi hỏng cái hình đấy Fight or make room for those who will ra sau lên cấp rôn à mình muốn tích tiền quá nên là chắc là bán đi bọn này luôn á zip à zip à tại yếu quá không chả làm gì được nhưng mà sao nhà đấy tép được chín mươi máu mà lại thua mình nhở bài mình chả có gì chứ cũng hàng nụ bọ xẻng à tiền à dẻo dạ, có phải là ngon không ê có win đúng vậy mỗi con đánh một con xong đúng thua đấy ờ không thua đâu không thua đâu phú tượng à ê ra xẻng vừa rồi là có biến huyết long rồi nè bạn thân ơi hay vui lần nào Ô, này lại đi à lát là ngon mình muốn đợi một cái giáp lửa quá làm thú tượng cũng chả ngon cơ Đó là đao sau mình lên cấp mình roll một tí anh em ạ. ra sau mình lên cấp mình roll một tí đấy. Ê, đép được hai chết hợp lý nhá rao trước mà thua được thì đẹp quá rao trước mà mình thua được mình lì đến rao 3.5 ấy mình lên 7 mình đôn một con ờ, kia luôn là đẹp nhưng mà lại win mất rồi mọi người ạ ê nốt con này không nốt con này không nốt con này không bắn bắn bắn dao điện đi bắn dao điện đi bắn dao điện ui à nó có cuồng long anh em ạ thành ra nó không có bị uh, không chết được giận đấy nhở trả điểm cho anh vương một trận à anh à <laughs> chả cái chả cái trẻ ấy ăn hai trận trẻ một trận nhé nhưng mà trận này cố top năm nhá để tối em gf chia vào ấy, thì sẽ thấy một số điểm gọi là một k anh em ạ cho nó chiến trường nhanh đây là mắt tuyển nhân sự và phước lành xấu đấy nếu mà lấy thì lấy được cái này thôi nhanh đây là mắt thì chả ngon lắm cho bộ này nếu mà lấy thì lấy được cái tuyển nhân sự phước lành mỹ là không cần lắm xẻng nha chứ còn lấy cái này hên xui quá lấy cái này ra được huyễn long thì cũng ngon nhưng mà nó hên xui quá mọi người nhở mình nghĩ là lấy thêm đồ đi mình đang thiếu đồ á mình đang thiếu đồ á ai da nó không ra cái cái cái đai nào vậy mình cần một cái đai ấy mà nó lại không ra đai cơ không biết ra đai cho mình cũng vậy một cái biến huyễn long nhà này đam tay đam phép đam tay đam tay đam tay ui rồi ra xua đam phép đam phép đam tay lẫn lộn cả anh em ạ được một cái kiếm không cái giáp đấy là cái giáp lửa cái này biến nguyễn long đúng không thể ra là mình đập kiếm được ra găng không ngon lắm tại vì lần này khó đẹp quá nhưng vẫn phải lì anh em ạ phải lì đến bảy á trận này giống đi lắm trận này giống đi lắm chè mà luôn nhanh đây đã mất cứ phải gọi là bắc binh là hợp lý luôn chè thì rôn nhanh thật trận này giống đi lắm anh em ạ ra lõi kim cương à ra lõi kim cương chết cơm ấy nhờ một phép màu nào đó game này cứu được em tú đây game này làm gì mà để cứu được em tú đây sẽ tiến chiến binh không ngon có một con uh, à, sriu thì ok kẹp vào tạm tạm được đao sau nhá đao sau ở luôn nhá mọi người ơi chết thì bỏ nhá coi như là ờ, chiều giờ đánh ờ, được bao nhiêu điểm thì trận này gọi là xả lại vậy xẻ lại vậy ăn nhiều quá mốt người ta lại sợ anh em ạ ê gặp này này thì ngon nghè này đét được một tí anh em ạ ê nhà này lấy đồ này xoay ao xin không xoay ao xin không hợp lý nhở ê nhà mình đép nhà này này ngon nhở quan trọng là mình lì à phong cách của tú lúc nào cũng là lì rồi anh em ạ kia xoay không xoay ao xin không xoay ao xin được đấy ao xin không lấy nước mắt xoay ao xin không nước mắt này xoay ao xin không mình cần một cái gậy anh em ạ hoặc là một cái giáp lửa gậy thì có quyền trượng mình nghĩ là ngon hơn ê nhưng mà gậy là mày có clip phép à không ngon lắm anh em ạ chắc là mình lấy một cái cái giáp lửa trước đi tại vì tầm này clip phép mình nghĩ là chưa cần lắm đâu một cái clip một cái giáp lửa xong rồi một cái biến viễn long còn thường một cái kiếm với cả một cái găng thì tí nữa mình nghĩ là cờ rít phép với cả cờ rít phép với cả quyền trượng với cả một cái kiếm súng không hoặc là mới vô cực không full đam không nhưng mà đợi đến cái lúc mà vẽ đồ đấy không biết là đến đâu nào anh em ạ rô tướng kìa điểm cho anh à ok anh vương nếu mà anh có bản lĩnh cứ lấy em tú trẻ đủ em tú trẻ đủ rồi một con nunu hai nữa là đủ đẹp nhá nunu hai nữa anh em ạ nunu hai nữa là đẹp được chiếc bụng đói chiếc bụng đói hai mình nghĩ là đẹp được he con rim đấy anh em ạ Review hai nhá Ê Níu níu Níu níu Níu níu Không muốn nu nu hai à đôn hơi sâu một tí ấy đôn hơi sâu một tí anh em ạ nói chung là con rồng nguyễn long của mình nhé không sợ con này à, kiểu cạp chết một phát ngay được cơ bản là kiểu gì nó cũng sẽ hồi máu á chỉ sợ là sợ con da xui này với cả sợ cái chiến lợi phẩm á Ui, nhà này nó ra xui sớm quá xích luôn đao này thì hơi dở thực ra cũng du hai là win được ấy chứ đâu hai con từ đầu rồi nhặt ở chợ rồi con này nhặt ở đây nữa cuối cùng trả ra được con nữa à game này có thực sự là game không vậy Eco tiền để một hồi dồn ông ra à ờ thế nhở game như cứt oh shit nước mắt là ngon níu níu ui nhặt đai nhặt dép về cũng cũng đai ra sát ê không ra thật luôn á đồ à một cái quyền trượng chắc chắn rồi này một cái à, giáp thiên thần với cả một cái bút bẫy mình nghĩ là được ổn ổn á zeke à? không bút bẫy đi vậy đi tí nữa mình nghĩ là làm một cái quyền trượng nữa là hợp lý đấy quyền trượng nữa là có đam nhá mọi người ơi quyền trượng nữa là mình nghĩ là có đam còn lên được u hai cơ bản nó tanh hết luôn á thật tại vì cái thần sứ này mình nghĩ là hồi hai lần á trâu lắm coi như nó sống ba mạng lận thành ra là như ba cái rách tinh thần á ra cơ thấy chưa anh em thấy không u một mà đã kinh về rồi u hai thì sao nói chung là trận này mình sẽ cố đánh gọi là dãy top năm top sáu thôi nhá tại vì mình rôn nó hơi bị đen một xíu rôn nó hơi đen một xíu thì thật xứ rồi ác chưa nhà này vẫn đang gọi là hai con đi ra vu rồi này nhà máy tái chế à võ lượng cái này à nhà máy tái chế thì tách đồ quá được còn võ ngựa hủy diệt không nghe lấy thêm đồ nữa. đây rồi ok nice một cái gang với cả một cái tháng phép à một cái bút rồng hoặc là một cái nỏ xét nhá bạt hai một cái bút rồng hoặc là một cái nỏ xét vậy bàn tay thì mình nghĩ là không có nhiều đam lắm đâu thành ra là thôi từ từ đã mình nghĩ là phải quyền trượng đấy phải quyền trượng có đam đấy từ từ đã nhá giờ rôn cũng hơi khó nhưng mà nếu mà dãy thật ra là phải rôn đấy anh đánh công hay à? ừ ừ ừ anh đánh gà cái nhà này đấy mà con gọi là mâm à quên mà đánh một con mỏ à chó à ghê rồi con tu anh em thấy không nó hồi máu một đống luôn đấy ra được hai sớm là mình giữ chiếc đỉnh bên kia là giàu đấy mỗi con thì kiểu có ba mạng đấy thành ra là trâu nhỉ à nhà này cũng bắt nu nu của mình à bảo sao nhà này cũng đánh lụa anh em ạ bom nhà kia vẫn chưa đi ra vu hai nhá bùm ra ê làm cái không làm cái không không ra à nhà lên tám nhà anh vương kinh đấy nhà này vẫn chưa lên hai nhưng mà được cái là người ta có con bạt hai anh em ạ ok này con ngựa cg xấu này đấy nói chung là lúc nào em túng xếp con nunu qua một bên đấy để cho con ngựa cg xấu anh em ạ hợp lý chưa kiểu mình sẽ không bị mất mất vút bẫy gọi là an uổng á cuối cùng có bị ăn cc à con talon phải vút bẫy à khó chịu nhưng mà quy được nhà này này yếu quy được nhà này ui thần sứ kinh chưa ok tưởng có rút lông một phát chết hết chứ nhà này vẫn vào bảy cạn tiền này chưa ra này bây giờ ví dụ mà mình lấy được xẻng thì mình bỏ một con đi ê lấy được xẻng thì sao nhờ thì bỏ một con đi kèm thêm một con ngựa nữa à có mũ gậy anh em ạ có mũ gậy đây phải lấy xẻng thật à có leona đi kẹp cho mình con hekavim nữa không à? gậy luôn anh em ạ lấy gậy để mà lấy đam ấy chứ tại vì bài mình không có đam cuối cùng là không có quyền trượng nào à đợi hai rau nữa à? khó khăn nhở ui hai con nam xin gì đấy điên nhưng mà chắc là mình roll một con ấy nhá con này hai à trẻ đáng lắm mình cần một con gì nhở đây là hack Let's finish this quickly. Không ra à? Với đồ mà Nhưng mà ý là em tú muốn tầm này có đam luôn á Bài em tú tầm này không có đam nè tại vì em cũng nghĩ là ba ngựa hay bốn ngựa nó chẳng quan trọng đâu tầm này phải có đam á chơi trò này phải có phải có tay có đam đủ đấy mọi người may là gặp nhà này đam một con dna nhá nhà này chưa có xin phèn đấy tất cả người ta chưa thay một xây da này đánh lầy lầy thì ăn được nhà này còn đánh mấy nhà đam sốc là mình không chắc may quá gặp được một nhà đang yếu nha mọi người lý này chắc là mình rôn cố rồng hai đây luôn á tầm này lên cấp thì nó hơi hơi mất thời gian Cửa hai à? Ok. Cửa hai cũng được. Ok. Và nếu thời gian không tích tiền úp cấp vậy VT à, tại vì bài mình đuối quá anh em ạ. Thành ra là mình phải rôn cố đấy. tập này thì eco được này, nhưng mà gặp nhà anh vương đúng không nhà anh vương mình sợ không đủ đam giết đấy chứ ui còn lấp đồ thêm nữa anh vương hàng ấy ham thú ấy bà em đâu có đam đâu bà em không có đam thì sao bắn qua được con ai đét này thì chưa biết là win được gì đấy thấy không bà cũng có đam anh em ạ nếu mà mình lấy quần trường chắc chắn là win đấy anh đây go lên chín mà có xài tiền đâu à hai hai hai em cũng cần win đấy ui đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp hợp lý chết đẹp đẹp đẹp đẹp và đó là nước mắt dép gang cung không ngon ê ngon chết rồi đấy lấy vội nếu mà bây giờ lấy cốc thì con này thêm đam mình nghĩ là cần đấy với cả làm một cái máy chiếu đi hợp lý rồi còn nếu không thì thêm một cái thú tượng hàng trên thì con này trâu với cả một cái bàn tay cho con này à mình nghĩ là đánh bằng đam lâu dài ấy, không cần cốc đâu thành ra là lắp thêm đồ cho con lưu lưu đi trâu chó đấy đi tim băng tim băng hoặc là thú tượng Ê, tính ra tim băng ngon đấy chứ ờ không ngon lắm không ngon lắm không giòn lắm kháng hiệu ứng thì sao ê kháng hiệu ứng con lysin đấy mình nghĩ là ngon á với cả con ra xua thứ ấy. ok ok vậy đi chắc chắn là nunu ba không được rồi đúng không nghĩa là bán đi mình sẽ gọi là lì thêm vài rau nhá cảm giác rau sau mà thua nhiều quá thì mình sẽ roll luôn còn nếu mà thua ít với cả dép được ấy, thì mình sẽ gọi là lên tám roll cố này hai cháy luôn à tại vì con ly này có cái khăn này thành ra là mình muốn ấy lắm ước gì được quá trình à chịu chịu chịu chịu chịu chết chịu chết nhà này có khu đồ hiệu anh em bạn thấy là người ta dôn dôn ra tướng rồi nhà này còn có cái gì nhở gây ảo giác nữa cơ ồ con kia người ta phá cc một lần không quên phá một bẫy được một lần nhưng mà người ta đi ra vu hai với cả người ta đi ra người ta cầm đồ kim đam nha bạn như vậy nhưng mà vi đi bốn ngựa ê con xí lát à quên con heo con vi bên kia không ra chiêu được nhá win rồi biết ai là ông chủ nguyễn long chưa ê từ từ nhá không win được win được hợp lý bom bom bài nào cũng đúng chiến nhạc nào cũng nhảy nhạc nào cũng nhảy nha mà nhạc nào cũng nhảy tí ví dụ một con gia sua thì thay con này gia su thay con đấy xong rồi lên cấp mình kẹp thêm một con năm tiền một là bạt hai là bike ba là ta lông bốn là kẹp nói chung là năm tiền mình là kẹp được trận này mình sẽ cố đánh top bốn rồi nhá thì mọi người ai xem mình sẽ like cho VD xin một like nhá mọi người cảm ơn mọi người nhiều nhá cho VD xin một like thôi đúng một like thôi đang hai trăm ba mươi hai like rồi cho VD lên gọi là cho VD lên uh, cho VD lên hai trăm năm mươi like đi mười tám like nữa vì tin là mọi người sẽ sẽ like cho vì thôi cảm ơn mọi người nhiều nhá nhà này nói chung là team băng ngon này kiểu đánh lầy lầy á mình nghĩ là team băng ngon với cả người ta đánh bằng ngựa ấy thành ra là người ta cứ lao lên dính con hekari của mình khá là lâu đấy cái thần sứ của mình hồi phục được hai lần đấy anh em ạ đấy đánh lâu lâu như vậy mình nghĩ là cái quyền trượng ngon nè chẳng qua là đấy mình không lấy được sớm ấy chứ anh em thấy team băng ngon không kiểu nó sống nó sống từ đầu đến cuối luôn hợp lý nhá nhưng mà con kia mình vẫn là thua ấy tính ra là hình như là quyền trượng đi với cái áo choàng bộ này hơi bóp nhở mọi người nhở cảm giác nó hơi bóp thì phải hơi bóp một tí lên cấp luôn kèm một con talon nhá mình nghĩ là đánh dễ tốt thôi không còn phải eco nhiều tiền quá đâu hai mươi triệu thì đủ tiền đôn ra mà thôi xin xin xin hai sao thì từ từ nhá hợp lý <laughs> hợp lý anh mới Speaker treo thanh gian viên đinh mắc lên như làn màn âm thanh này đắt không mua bằng vàng nhà này con ly xin không sút được mình nè con đi ra vu của mình chiêu đẹp này mình nghĩ là mình ăn được nhà này đấy con ly xin cơ bản là mình lắp x khăn đấy tờ quá đấy anh em thấy không khăn tờ không đôi khi chỉ cần một đồ thôi là cũng như cả đội hình bên kia rồi cao tờ được một con ba sao bên kia nữa ra là mình nghĩ là đánh anh em nếu mà gọi là thực sự muốn lên điểm thì mình nghĩ là anh em nên tập trung một tí lắp đồ nó gọi là chuẩn copy các thứ là ok <laughs> ra là thách thách thách đấu một ca điểm dễ như thế này à chịu rồi nhưng mà mọi người công nhận em tú ego tiền các thứ nó hợp lý không kiểu em tú sẽ không rôn nữa em tú sẽ ego tiền thay vì nhiều người người ta sẽ rôn bảy cố giận mà không với huy đi cứ phải lên tám chết cũng lên tám top bốn đã <laughs> một con rồng nào một con rồng nào e xẻng với cả cái kia mình đập được không ta hay là lấy cờ đi phép nhở lấy cờ đi phép không phải đập đồ không ê quỷ thư quỷ thư à không quỷ thư không ngon ê mình đập không thôi mình nghe đập cái này đi ê bây giờ mình đập ba đồ đi ra vu á để mình lấy đồ khác cho nó ngon hơn không mình nghĩ là được ấy chứ chơi lớn nhá Chết rồi Lại thiếu một đồ đen cho con này à Nhưng mà mình nghĩ là đồ này ổn đấy Đồ này ổn á Ổn đấy ổn đấy ổn đấy Tí nữa mình à, lấy thêm một đồ nữa là đẹp anh em ạ Ổn đấy ổn đấy ổn đấy Anh Tú không bắt trinh cho em Từ bữa cái ông ý này Trêu em thôi đáp con kia xong hết thời gian mất anh em ạ nhưng mà đây là cái cuồng đao với cả đây là cái cường triệu khá là ngon khá là ngon tại vì mình nghĩ là thần sứ ấy, chả cần phải có quyền trượng lắm đâu ok bon trận này top ba nha nhưng mà thật ra top ba top bốn nó cũng chả khác nhau lắm top ba top bốn mình nghĩ là chả khác nhau lắm thường một cái bút bẫy này thành ra là tí nữa cái găng này mình nghĩ là cờ phép là đẹp nhất cờ phép là đẹp nhất cờ đi phép chắc là ngon nhất con rai mình nghĩ là ngon hơn đấy tại vì mình đang đánh mình năm phép này nhở hợp lý anh em ơi bảo chó đỏ còn tự ái à lại chó đỏ rồi lại chó đỏ rồi bánh khổ như một con chó đầu game á và nó cũng trích không chịu thôi vậy đỏ vậy ê nhà này có dâu y à căng nhưng mà mình nghĩ là giết được con mõm này trước là ngon rồi nè hợp lý này bài mình đi nó có ra xua nữa là ngon đấy chứ tại vì cơ bản là con ra xua mình nghĩ là đánh lầy lầy ấy, nó ngon hơn là con zone con ra con zone của mình chả làm gì cả viễn long gì về anh nhá viễn long thần sứ nhá đánh viễn long thần sứ đấy nói chung là anh em đánh viễn long thần sứ anh em khu cho mình với quyền trượng thật ra là huyễn long nào anh em mua quyền trượng cũng được nhưng mà mình nghĩ là quyền trượng ấy nó hợp với huyễn long thần sứ hơn tại vì cơ bản là tanh hàng trên châu á ui rồi nước mắt với cả kháng phép à một cái gậy lốc với cả một cái bàn tay à hay là một cái dây chuyền nhá anh em nhở một cái dây chuyền thì mình nghĩ là không cần đâu tại vì cơ bản là mình hồi phục quá nhiều rồi nếu mà đánh với nhà anh vương thì cần dây chuyền đánh với nhà này thật ra là cũng cần dây chuyền nhở ờ tính ra là dây chuyền ngon đấy lốc chả ngon lắm đâu dây chuyển tới thật à tại vì bàn tay thì con đi ra vụ, có đam khăn thì nó chả làm gì cả khăn thì chả làm gì cả hết chúa lại hết chúa rồi lại hên chúa rồi chưa biết là hên chúa ở đâu ok hero cd tốt nè mình nghĩ là dây chuyền ngon đấy tại vì đánh lâu lâu mình nghĩ là dây chuyền được bàn tay nó trả thêm một chút đam đâu lốc thì nhiều khi trả lốc được anh em ạ đấy anh em thấy không dây chuyền ngon không lại chả ngon lại chả ngon lại chả ngon ui con hecarim của mình con đu của mình sống lâu chưa lại trẻ ngon nó cứ phải gọi là tư duy thách đấu anh em ạ nó cứ phải gọi là tư duy thách đấu lên chín kẹp rung như này đẹp ạ nghĩ là kẹp con bát là đẹp nhất nhưng mà không biết là có run ra không bát thì đẹp hơn ui dâu y thật nè ông nào bảo dâu y đấy nhưng mà có dâu y thì cứ kẹp tạm được tại vì cơ bản à dâu y có pháp sư à ờ cũng được nhở khá là hay nhưng mà anh tú nghĩ là kẹp bát thì ngon hơn đấy long ạ còn nếu mà chưa kẹp gì được thì cứ kẹp con dâu y vậy vương thì nói chung là có diệt á tất cả đánh khá là khỏe nên là mình không biết là có ăn được không có cả anh vương chặt nhiều năm tiền lắm thật ra là không nhiều năm tiền nhưng mà cơ bản là bài anh vương lên chín á thì bài mình khó ăn hơn cc á mình sợ cc á meta này là của em thua cũng à đó đâu anh cứ đỏ chị của anh em mới thua ăn cc chắc là thua thật ra là con rồng này vẫn sống được đấy nhưng mà ăn cc kinh quá nhà anh vương thu nhà kia mất cái top hai của em tú rồi 56 à mới lại hai tiếng đâu cookie master cookie ơ à nhà này nhà khác à à nhà kia thua rồi à ờ mình nhầm nhìn nhầm anh em ạ mình nhìn nhầm anh em ạ mình nhìn nhầm mình cứ tưởng là nhà mình cứ tưởng là nhà nhà gì nhà nhà si phen thua nhà anh vương cơ còn nhà này thua nhà anh vương thì uh, ờ, thì không thua được không nhà này có ra su hai hơi kinh rồi ạ mình nghĩ là bài mình có ra su ấy chắc là ăn được á với cả mình nghĩ là đánh cái viễn long này cũng chả cần cái khăn lắm đâu cần thêm một đồ đam ấy thì chắc là ngon hơn ở cái phép ấy thì đẹp đuổi ép không hồi được bao nhiêu hết mọi người đuổi ép không hồi được á không mình nghĩ là đánh ăn cơ bản là đánh hình sứ á em nghĩ là full đam thì là cốc này cốc có đam cho vi đi ra với viên sống VT chết rồi <laughs> có đâu anh sáu <laughs> tối gớp chị em mượn ạc em á tối gớp chị em mượn mặc ạc em á <laughs> tối cũng cho gớp chị em mượn ạc đấy đi ra vu trận này nói chung là mình nghĩ á, đánh cái cái cái cái huyễn long thần sứ này xong thì mình rút ra một kinh nghiệm đó là anh em nên gọi là Zone full dam nên gọi là bui full dam full đam ở đây tức là sao tức là mới quyền trượng mới cuồng đao và một đồ đam nữa tại vì cơ bản là khăn mình nghĩ là con ờ, con đi ra vu kể cả nó bị cc hoặc là bị áp sát ấy thì nó có cái thần sứ nó hồi phục cũng được tại vì cơ bản là mình không có đồ nên là mình lắp cái khăn thôi hơi phế anh em ạ <laughs> thiếu đam quá thiếu mà ừ mình thiếu đam quá với cả cơ bản là người ta có con da su hai nè con dâu y nè mình mà có ờ, mình mà ví dụ mà có con da su hai thay bằng con rôn ấy chắc là mình đấm luôn anh vương ấy thật nếu mà con jasu hai nhá jasu hai chắc chắn là mình top một luôn tại vì bài này phải đánh bằng jasu nữa cơ mình nghĩ là VD này nào mà đúng rồi em tú chắc là bây giờ ọp thôi em tú chuẩn bị uh, nghỉ ngơi một tí rồi em tú uh, đi ăn uh, ăn uh, ọp tg anh em ạ chắc ai đó quên lời hứa tặng tặng à có đâu anh cảnh đây khoe một chút lịch sử đấu cho mọi người sơi sơi đỉnh đỉnh à, nhầm đó chắc là bây giờ mình ọp nhé mọi ơi thì ờ, cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ mình trong buổi chiều ngày hôm nay nha chúc anh em có một cuối tuần thật là vui vẻ nhé bye bye anh em nhé chúc mọi người ờ, chúc mọi người ờ, một buổi tối thật là nhiều niềm vui đi thì bây giờ chắc là mình ọp có gì tối hoặc là mai mình like nữa còn anh em nằm ở trên like cho mình xin nốt một like nha bye bye mọi người bye bye mọi người xem anh nghĩa đánh doanh đi